sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể anh chị em, cán bộ công nhân viên của à, công ty cổ phần Châu Giang, rồi nhà máy cổ phần Diligo Holding và các đạo tràng Phật tử. Hôm nay có nhân duyên, nhân ngày à, Chủ nhật, à, về thăm Chùa Ba Vàng, lễ Phật và đặc biệt là anh chị em lại có lời mời ừ, Thầy Thái Minh có một buổi nói chuyện về Phật Pháp để chúng ta được lợi ích thật nhiều trong một cái ngày ta đi lễ Phật. Wow. Thì à, lời đầu tiên cho phép Thầy Thái Minh thay mặt cho Tăng Ni Phật tử của Chùa Ba Vàng gửi lời chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, mọi sự kiết tường đến toàn thể tất cả anh chị em và gia quyến. A-di-đà Phật à, kính thưa anh chị em à, mùa xuân chúng ta đi lễ chùa đấy là một cái truyền thống đẹp của dân tộc việt nam các cụ ngày xưa thì nói là tháng riêng là tháng để ăn chơi nghe không mà chúng ta nghĩ các cụ ngày xưa thì làm gì có điều kiện ăn chơi nghèo lắm mà <laughs> củ khoai củ sắn thế nhưng mà các cụ cũng sắp xếp để dành một cái tháng riêng nói là ăn chơi chứ thực ra là các cụ đi đi lễ bái đi chùa đi cầu nguyện nghe không? cũng là những cái tháng tất nhiên cũng thành thơi một chút cả một năm vất vả để cái tháng này mình đi lễ đi cầu nguyện rồi thăm nom bà con mà họ hàng thân tộc đặc biệt nhất đó là cái việc đi chùa để cầu nguyện cầu những cái điều tốt lành đúng không? anh chị em của chúng ta ở đây chắc cũng thế đúng không thường đi chùa thì anh chị em chúng ta cầu nguyện những cái điều gì chúng ta cầu nguyện những điều gì à đúng rồi chúng ta cầu sức khỏe này rồi à, cầu cầu tài lộc này đúng không Đấy, rồi cầu hạnh phúc này nghe không cầu hạnh phúc à, rồi cầu bình an à, đấy nói chung là cầu mấy cái đấy nghe không ừ. thực sự những cái nhu cầu ấy những cái cầu ấy rất là chính đáng đối với đạo phật các thầy thì thấy những cái, cái cầu nguyện ấy là chính đáng không có gì là xấu cả nó là những cái mong muốn rất là gần gũi rất là thiết thực của con người ai cũng muốn mình được sống mạnh khỏe mà sống mà đau đớn bệnh tật thì khổ lắm à, ai cũng sợ bệnh tật mong mạnh khỏe mà mạnh khỏe là một tài sản quý báu của con người thế rồi ai cũng mong cho mình có tài lộc giàu có chẳng ai muốn mình nghèo khổ cả đúng không đấy là nhu cầu chính đáng rồi ai cũng mong cho mình được hạnh phúc à, con gái mà chưa có người yêu chưa có chồng thì mong sao mình tìm được một cái ý trung nhân vào tâm đầu ý hợp À, con con trai chưa có vợ cũng thế mong làm sao mình tìm được người yêu hiền thảo và yêu thương mình hết mực để nâng khăn sửa túi cho mình <laughs> Đấy, lấy nhau về thì vợ chồng thuận hòa đấy thế những người có gia đình rồi thì cầu mong sao gia đình mình được hạnh phúc vợ chồng yêu thương nhau và biết uh, uh, đỡ đần nhau cùng gánh vác công việc gia đình dạy bảo con cái con cái ngoan ngoãn gia đình được bình yên đó những cái đó những cái nhu cầu rất là chính đáng rất là thiết thực chúng ta cầu chúng ta gửi gắm cái lời cầu nguyện của mình ấy lên với các đấng tối cao đến phật đến trời nghe không mong sao các ngài thấu được lòng con để phù hộ độ trì cho chúng con những cái tâm nguyện ấy nó được thành tựu nghe không <laughs> đấy được thành tựu ừ thế thì đấy là tâm tư mà cái đó là những cái nguyện vọng rất tốt và những cái ờ, ước mong ban đầu đầu năm như thế để rồi chúng ta biến thành cái động lực cho chúng ta phấn đấu cho cả một năm nghe không? mình gửi gắm cái lời cầu nguyện lên với phật ừ, với thánh như thế rồi và mình tin là các ngài chứng minh cho mình và tới đó mình nỗ lực mình cũng mong ước và tất nhiên trong cái mong ước đấy mình cũng mong sao các ngài phù hộ được để cho mình được thành tựu đấy Thế còn cái việc ờ, thành tựu được hay không thì chưa biết, nghe không? Tất nhiên ở đây thì kính thưa với đại chúng là Thầy Thanh Minh nói là chúng ta cầu nguyện ước mong ấy không phải tất cả đều thành sự thực được hết. Và nói thật thì Phật Thánh các Ngài có phù hộ nhưng cũng không phải các Ngài giúp cho chúng ta hết được tất cả mà độ trì cho chúng ta phải theo phước duyên của chúng ta. Đấy. Những cái điều chúng ta mong cầu ấy thì thực sự nó là những cái nhu cầu rất căn bản, những cái mong muốn rất rất là gần gũi của chúng ta, thiết thực. Và cái đó Thầy Thái Minh gọi là mong cầu được ngũ phúc. nha Cho nên chủ đề hôm nay Thầy Thái Minh nói chuyện với lại cả đại chúng đó là ngũ phúc lâm môn, nghe không? năm phúc chạy vào cửa nhà mình. <laughs> Đấy, năm cái phúc mà chạy vào cửa nhà mình đấy, gọi là lâm môn đấy, thường chúng ta hay mua cái, ờ, cái chữ đấy dán ở trước cửa nhà là ngũ phúc lâm môn đấy. thế có người thì lại không mua ngũ phúc thì thôi mua một chữ phúc thôi thế xong rồi treo lộn ngược nó xuống nghèo <laughs> gọi là phúc đáo cái chữ phúc người ta viết bình thường là viết chữ đứng lên thế này thế nhưng mà người ta phúc không á, thì người ta sợ là phúc lại chạy đi mất cho nên người ta làm lộn ngược xuống gọi là phúc lộn ngược gọi là phúc đáo đảo hay là đáo thế đáo tức là lại đến tức là phúc đến cho nên là thầy đi thầy cũng gặp nhiều gia đình phật tử là uh, treo chữ phúc mà lộn ngược ừ, và họ bảo cũng thấy tại sao lại treo lộn ngược con cũng không biết con thấy người ta bảo thế à thì bảo là cái chữ hán nó thế phúc mà lộn ngược gọi là phúc đảo đảo hay là đáo cũng thế đảo với đáo là một một nghĩa một từ và như vậy là đáo tức là đến phúc đáo tức là phúc đến cho nên phúc lộn ngược là là đến với nhà mình <laughs> đấy là cái mọi người có cái tục là thờ chữ phúc lộn ngược <laughs> chữ phúc lộn ngược thế thì kính thưa đại chúng hôm nay á, thầy thái minh chia sẻ với đại chúng cái chủ đề ngũ phúc lâm môn Ê, trước tiên chúng ta tìm hiểu xem cái ngũ phúc đó là cái gì ngũ phúc là năm cái phúc mà thì từ xưa đến nay cũng có nhiều cái quan niệm nhưng tự chung thì mọi người cũng đi vào những cái những cái quan niệm cơ bản thế này theo uh, kinh thư à, thì cái thiên hồng phạm người ta nói cái chữ ngũ phúc á, nó gồm có những cái phúc này phúc thứ nhất ấy, là trường thọ trường thọ tức là được sống dai sống hết cái thọ mạng của mình và sống đến tám chín mươi tuổi trăm tuổi nghe không? gọi là trường thọ à, cái thời nay á, trong đạo Phật thì gọi là thời kỳ kiếp giảm, tuổi thọ của con người ấy được khoảng 100. Đấy, được cái kiếp này là được 100. Thế còn có người thì hơn, còn thì dưới, nhưng mà gọi là cái thời kỳ kiếp giảm tuổi thọ của loài người là được 100, thọ mạng của loài người. Và với thưa với đại chúng đã có những cái giai đoạn mà thọ mạng của con người chúng ta lên đến 8 vạn 4 nghìn tuổi. Đấy, đến 8 vạn 4 nghìn tuổi. Thế và trong cái kiếp giảm này nó giảm đến cùng cực ấy, thì có lúc chỉ xuống đến 10 tuổi thôi. Là chúng ta chỉ sống đến 10 tuổi là chết rồi. À, con gái thì sinh ra là 5 tháng tuổi đã lấy chồng rồi. Thế sinh con cái xong đến 10 tuổi là chết. <laughs> Đấy, là cái thời kỳ kiếp giảm đến đến cùng cực. Cái lúc đó, bây giờ chúng ta vẫn chưa đến cái lúc kiếp giảm cùng cực ấy. Đấy, khi mà giảm đến cùng cực thì tuổi thọ con người lại bắt đầu tăng lên. Mà tại sao lại có cái chuyện thọ mạng con người giảm như vậy? Thì trong Kinh Phật nói là do con người làm việc ác nhiều quá, cho nên tuổi thọ nó sẽ bị giảm đi. Đấy. Thì cái nhu cầu chúng ta mong muốn được sống trường thọ là một nhu cầu rất chính đáng. Cho nên từ ngàn xưa đến nay thì trong nhân gian biết bao nhiêu người họ tìm mọi cách để kéo dài tuổi thọ và vâng, đi uh, Ờ, tìm những loại thuốc thật tốt để uống và đấy giống như trong tây du ký của quả đào tiên ấy, ăn quả là sống bao nhiêu trăm năm bao nhiêu nghìn năm nghe không? thế rồi họ đi luyện đơn và vào trong rừng trong núi tìm những cỏ thuốc rồi để luyện thành đơn à, lấy đơn linh đơn để uống sao cho sống lâu đấy thì trong à, sử có kể là xưa thì có ông bành tổ sống đến 800 tuổi nhưng rồi ông cụ bành tổ cũng phải chết nghe không? không ai sống hơn được Đấy. Thế thì cái nhu cầu mà muốn sống lâu là một nhu cầu rất chính đáng. Tại vì con người ta yêu thích cuộc sống này lắm, nghèo. Nhất là những người lại có điều kiện tốt thì càng muốn sống dai để được mình thụ hưởng chứ, để mình thụ hưởng. Chứ không ai muốn chết cả, chết thì mất hết, bỏ hết. Cuộc đời đẹp biết bao mà tự nhiên bỏ đi thế này tiếc, mà bỏ hết. Nhất là những ai mà gọi là vợ đẹp con yêu nữa nhà cao cửa rộng nữa phải giàu sang phú quý mà nói đến chết là sợ lắm cho nên ai cũng muốn trường thọ là nhu cầu chính đáng đúng không mà trường thọ là tốt sống thọ đấy thưa với đại chúng là ai mà được sinh lên cõi trời ấy, là sống ở trên đấy là ngàn vạn tuổi ngàn vạn năm đấy như cõi trời tứ thiên vương đây là họ sống là 900.000 năm đấy chứ không phải ít đâu là cõi ngay gần mình thế còn cõi trời cao nữa là họ sống hàng hàng triệu hàng trăm triệu hàng, hàng tỷ năm đấy những cõi trời cái tuổi thọ dài như vậy còn loài người chúng ta trong cái kiếp này thì chỉ được trăm tuổi thôi à, trên dưới một tí còn bây giờ chúng ta đa phần là dưới trăm tuổi chẳng mấy ai được trăm tuổi đâu rất hiếm à, rất là ít thế thì cái mong mỏi trong cái phúc thứ nhất của con người đó là được trường thọ à, đấy trong kinh ờ, thư của <laughs> ờ, nho giáo đấy ở à, cái thiên hồng phạm tôi nói là ngũ phúc thì cái phúc thứ nhất ấy là được trường thọ mong mỏi được khỏe mạnh được trường thọ thứ hai là phú quý cái phúc thứ hai là phú quý phú quý phú là giàu quý là sang phú quý là giàu sang nghe giàu tức là có của ăn của đẻ dư giả kho đụn chất đầy gọi là phú là giàu tiền bạc tiêu pha thoải mái là phú là giàu quý là sang à, sang trọng có nhiều người giàu nhưng mà không sang và có nhiều người sang mà lại không giàu và đại chúng có thấy không có nhiều người rất giàu nhưng mà lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch như mẹ mướp ấy vào như ăn mày ấy, chồng giàu lắm tiền à, gọi là đầy kho đầy két <laughs> nhưng mà rất là lôi thôi trông bần rất là bần hàn đấy là giàu mà không sang à, thế có những người trông rất là sang trông sang lắm mà thật chất lại không có giàu nghe không? thế thì ở đây người ta mong là giàu mà lại sang tức là giàu có mà lại sang trọng quý phái đấy thì đấy cũng là một nhu cầu chính đáng ai cũng muốn nghe không? ai cũng muốn được giàu sang giàu không phải là xấu thưa đại chúng giàu là tốt chứ nghèo mới là khổ chứ mà cho nên nghèo thì hay đi với hèn chắc cụ gọi là nghèo hèn nghèo thì khó mà oai với ai được lắm cho nên nghèo thường đi với hèn mà bần cùng lại sinh đạo tặc nghèo quá lại ra giận dễ sinh ra ăn trộm ăn cắp Đấy, gọi là, thế cho nên cái nghèo là cái không không không nên à, chúng ta phải phấn đấu làm sao cho hết nghèo thoát nghèo được giàu có Đấy. mà thưa đại chúng giàu không phải là xấu đâu ai cũng cứ nghĩ đi tu học là phật tử là phải nghèo không phải rồi bảo đi theo phật là phải nghèo không phải Phật dạy chúng ta cách để chúng ta được giàu có, dạy chúng ta làm giàu. Là một người giàu có là tốt, có giàu có mới giúp đỡ được nhiều người chứ. Nếu mình trước hết Thầy nói là phải giàu có mới có thể giúp đỡ được nhiều người, chứ nghèo quá giúp ai không được. Muốn biếu cha, biếu mẹ, đồng quà, tấm bánh không có tiền cũng chịu. Nghe Cho nên giàu là cái điều tốt mà chúng ta phải phấn đấu, phải làm thế nào để được có giàu có, mà giàu có chính đáng. Đấy. Cho nên mong cầu giàu có là một cái mong cầu chính đáng và vâng. Dân có giàu thì nước mới mạnh, dân mà nghèo thì nước cũng yếu. Đấy, cho nên dân giàu, nước mạnh. À, đấy là một cái nhu cầu. Và thực sự chúng ta đã có những năm tháng nghèo, chúng ta thấy nó khổ thế nào rồi. Wow. Không có ăn bữa nay, lo bữa mai. Wow. Con đến kỳ đi học không có tiền cho nó rất là khổ, à, lo lắng rồi. Đến kỳ thi rồi các cái cái tiền cái nhu cầu cần thiết của nó mà không có không bằng bạn bằng bè mình rất là tủi hổ cho nên nghèo là khổ chúng ta mong cầu giàu có phú quý đấy, gọi là phú quý giàu sang nghe không? đấy là cái phúc thứ hai trong ngũ phúc thì đây là cái phúc thứ hai cái phúc thứ ba ở trong ngũ phúc gọi là an khang an khang an khang tức là mạnh khỏe nghe không? bình an nên an đây cũng là bình an an toàn bình an an lành khang là khang kiện khương kiện là mạnh khỏe đấy và sống lâu rồi nhưng mà còn phải mạnh khỏe cơ có những người sống cũng dai nhưng mà suốt ngày bệnh mà người thì cứ nhàng nhàng bệnh cứ vẫn bệnh nhưng mà không chết <laughs> sống bảy tám chín mươi nhưng mà chả lúc nào khỏe cả đấy tức là chúng có những người như thế đấy, Thế cho nên là cái nhu cầu mà mạnh khỏe có nhiều người mà thôi cứ cho tôi sống khỏe thôi tôi cũng chả cần sống lâu mà sống thật khỏe đau một giây chết một giờ <laughs> đau một tí thôi <laughs> chết trong giờ đi thật nhanh còn cứ khỏe mạnh hết hết đời ờ, chứ còn mà sống mà thọ nhưng mà cứ bệnh tật lây nhây wow, thì cũng rất khổ đấy cho nên cái nhu cầu mà an khang cái cái phúc gọi là an khang ấy, sống được bình an được mạnh khỏe cũng là nhu cầu chính đáng mà cái này là chúng ta đi lễ phật chúng ta cũng cầu nguyện nghe không đấy rồi cái phúc nữa gọi là hào đức hào đức tức là có những cái đức tốt à, những cái phẩm chất tốt à, hảo là tốt đức là đức hạnh của chúng ta có những phẩm chất đạo đức tốt Đấy, gọi là hào đức thiện lành tốt tốt đẹp hào đức đấy là cũng là một cái phúc báu mà chúng ta cầu Ờ, rồi cái thứ năm của ngũ phúc đó là thiện chung thiện tức là lành mà cũng là khéo léo chung tức là kết thúc cuộc đời ờ, mình gọi là à, lâm chung đấy ờ, chung tức là kết thúc cuộc đời tức là cái sự ra đi tức là chết lành thiện chung là chết một cách lành không chết một cách bất đắc kỳ tử không chết tai nạn nghe không chết rất an lành chết như đi chơi ấy, như đi ngủ vào gọi con gọi cháu về dặn dò xong xuôi cắt đặt công việc vào chia ra sản các thứ xong xuôi hết rồi làm một bữa thật ngon lành liên hoan xong rồi lên giường đắp chăn đi <laughs> nói gọi thiện chung nghe không? giọng dặn dò xong xuôi nếu mà ai chết như thế thì đúng là hay thật nghe không? ai cũng mong như thế vào <laughs> ờ, chứ còn mà ôm lay ôm lát vào làm liệt giường liệt chiếu đến lúc đi không đi được rất là khổ cho nên là cái chết ấy, cái ngày cuối cùng ai cũng mong muốn mình thiện chung thiện chung tức là ra đi một cách an lành chết một cách an lành tốt đẹp đấy cuộc đời chúng ta đến cuối cùng đó cái giây phút cuối cùng rất là mọi người rất quan trọng đấy nghe chứ sợ lắm Ờ, lo lắm bảo nó chết mà là ốm nay ốm lát liệt giường liệt chiếu người ta gọi là ờ, gọi là, là thối thịt ra rất là sợ thưa đại chúng rất là sợ chúng ta cũng lo sợ nó ảnh hưởng đến con cái mình mà ốm đau như thế con cái nó cũng ngại cả chăm sóc một vài tháng thì nó, nó còn hiếu mà vài năm là bắt đầu nó ngán rồi nó phải phân công trách nhiệm rồi có phải không đấy thưa đại chúng cái chuyện này là đã xảy ra Ờ, lúc ấy thì có khi con mà nó đứa nào mà nó không có tâm là nó thôi nó mong sao cha mẹ chết sớm đi ờ, nó mong thế đấy nó khổ đấy cho nên chúng ta thực sự sinh ra thì ai cũng sinh ra rồi mà còn bây giờ chết chúng ta mong sao chết cho lành ờ, gọi là thiện chung, đấy ra đi an lành tỉnh táo vào wow. mọi việc cắt đặt đâu đấy xong xuôi rồi chào tạm biệt mọi người đi nghe không đấy thầy kể câu chuyện trong trong nhà phật rất nhiều các cái sự ra đi rất bình an các cụ thiền sư tổ sư ra đi rất an lành như là ngài tuệ trung thường sĩ đấy ông ờ, biết cái ngày ông đi ông ở trong phòng ông dọn cái giường giữa phòng ông đóng hết cửa vào đuổi hết gia nhân thê thiếp đuổi hết ra ngoài ông không phải đi tu đâu ờ ông là ông tướng mà ừ. Ờ, tuệ Trung Thường Sĩ là bác của vua Trần Nhân Tông. Ờ. Thế thì ông đuổi hết người ra xong nằm ông chết. Ừ. Thế khi ông ờ, nằm chết rồi thì mọi người bắt đầu đập cửa xông vào, bắt đầu thê thiếp kêu la khóc lóc om sòm hết cả lên. Thế khóc lóc thì ông này ngồi dậy, <laughs> ông chết rồi ông lại ngồi dậy. <laughs> ông bảo sinh tử là cái chuyện lẽ thường có gì mà các người mà làm náo loạn cả chân tính của ta đi ra <laughs> ông đuổi người ra đuổi ra ông lại làm sống chết và <laughs> ông chết thật sau đó ông đi thật đấy ông chết rồi ông lại trở lại <laughs> ừ, đấy thì đại chúng thấy nó rất là tự tại đấy. hay là có những vị thiền sư à, ngài đặng ẩn phong ấy, ngài đi à, ngài cũng biết cái ngày sắp ra đi rồi ngài hỏi các đệ tử rằng là thế các ngươi đã thấy ai chết ngồi chưa bảo chết ngồi chúng con thấy nhiều rồi chết nằm chết nằm thì nhiều đa phần chết nằm thế, thế chết đứng đã thấy ai chưa chết đứng con cũng thấy rồi thế đã ai thấy ai chết cái kiểu như thế này chưa kiểu trồng cây chuối này chưa thế là bảo chưa chúng con chưa thấy ai chết kiểu bảo, thế thì đây xem đây thế là cụ trồng cái chuối lên thế là cụ chết luôn <laughs> cụ lộn ngược lên cụ chết luôn đấy rất là nhẹ nhàng giống như trò chơi đấy thưa đại chúng đúng đấy thầy nói là nếu chúng ta làm chủ được cái sự sinh tử này á, gọi làm chủ sinh tử như này rất hạnh phúc thì xem cuộc đời đúng như một trò chơi và như là một cái cái cuộc đi chơi thôi đấy các thiền sư các vị sư tổ họ đến với cuộc đời giống như là người đi du lịch ấy còn chúng ta lao vào cuộc đời thì chúng ta bị trói trong cuộc đời này khổ quá trói chân trói tay <laughs> đủ thứ mà à, chồng chói vợ chói rồi con chói đến lúc nó đẻ cháu lại cháu chói cũng khổ vô cùng là khổ nội ngoại đều chói chúng ta không tự do tự tại chút nào nhưng các thiền sư thì họ đến với cuộc đời giống như đi chơi vậy đó rất nhẹ nhàng rất là thành thơi wow. à, đến người ta gọi là đến đi tự tại thấy cuộc đời như là một trò chơi đó. đi dạo chơi thôi đó thế thì thưa với đại chúng năm cái phúc này là trong nho học người ta định nghĩa ngũ phúc là cái năm cái này vào mà thực sự chúng tôi thấy đúng là nó là những cái nhu cầu rất là cần thiết cho con người đúng không ai cũng mong muốn được đủ năm cái này là hạnh phúc lắm thế rồi cũng có về quan điểm thì sau này thì cũng có những người nói là à, có thể khác đi một chút vào ngũ phúc có thể là là phú là quý là thọ là khang ninh đấy à, hoặc là phúc rồi là thọ rồi à, lộc phúc lộc thọ khang ninh đấy đó họ thì nói chung nó cũng xoay quanh năm cái nội dung này thôi những cái những cái mong mỏi rất cơ bản của con người thế thì hôm nay thầy thái minh muốn nói đối với đạo phật ấy thì cũng có quan niệm về ngũ, ngũ phúc như thế này. Đạo Phật thì cũng quan niệm con người ta, cái phúc thứ nhất ấy là mạnh khỏe và sống lâu. Đấy là cái phúc thứ nhất. Cái phúc thứ hai của con người đó là giàu có. Nghe Giàu có. Đấy. Cái phúc thứ ba là gia đình hạnh phúc. Cái phúc thứ tư là được danh thơm tiếng tốt và phúc thứ năm là được trí tuệ sáng suốt thông minh đấy nhà phật thì có thêm cái phúc thứ năm là phúc về trí tuệ nghe không thông minh trí tuệ là một cái phúc báu và người mà ngu đần rốt nát thì chả làm được cái việc gì phải có trí tuệ đấy, các doanh nhân thành đạt họ cũng phải có trí tuệ rất thông minh đấy, đấy thì đối với nhà phật thì này, này quan niệm năm cái phúc là năm cái này và Đức Phật thì dạy cho chúng ta rất chi tiết để thực hiện làm sao cho có được ngũ cái phúc này, năm cái phúc này. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay Thầy Thái Minh sẽ giới thiệu với đại chúng cái cách thức chúng ta làm sao để chúng ta tu tập để chúng ta sẽ đạt được ngũ phúc mà như lời Phật dạy nhé là mạnh khỏe sống lâu là giàu sang phú quý là gia đình hạnh phúc an vui à, là được danh thơm tiếng tốt, mọi người tín nhiệm, yêu quý là được trí tuệ, minh mẫn, sáng suốt. Đấy gọi là năm phúc của nhà Phật. Nha. À, tu sống như thế nào để được năm cái phúc này? Để xin mời đại chúng chúng ta cùng nghe. Thì thứ nhất ấy, Đức Phật dạy để chúng ta được sống mạnh khỏe và sống trường thọ thì chúng ta phải tránh những cái việc này và nên làm những việc như sau. Đây, Phật dạy để mạnh khỏe và trường thọ thì chúng ta thứ nhất là phải tránh bớt cái việc sát sinh. Sát sinh là một cái nhân mà khiến cho chúng ta sẽ mắc quả báo nhiều bệnh tật và đoàn thọ. Đoàn thọ tức là sống ngắn, không được trường thọ. Nghe không? Đấy. Tự mình sát sinh, xui bảo người khác sát sinh, rồi thích thú, ca ngợi việc sát sinh. Nghe không? Nhá. Mà sát sinh nhiều là không tốt thật. Thưa đại chúng thì vì sao? Người hay con vật, tức là sự sống trên đời này và những cái loài Phật gọi là hữu tình, hữu tình tức là nó có tâm ý, có tình cảm như con người, con vật là những loài hữu tình thì đều mong muốn là được sống hết tuổi thọ của mình. Con người chúng ta với con vật cũng thế, chẳng có loài nào thôi cứ để còn chẳng có loài nào là muốn muốn chết cả đâu có phải không ạ ừ. con lợn chẳng có nào tự nhiên nó chìa cổ ra nó bảo ừ, ông cắt cổ tôi cái phải không con chó cũng thế con gà cũng thế đấy ngày xưa thầy Thái minh nhớ hồi bé có cắt cắt cổ một con vịt mà cắt nó không chết nó còn chạy nó còn chui vào đống rơm mà nó còn ở đấy mãi nó không chết nữa thế này chúng mình biết là nó, nó, nó sợ loài nào cũng muốn được sống được sống lâu không có nào muốn chết cả đấy, chẳng qua chúng ta là loài người chúng ta mạnh hơn nó thì chúng ta chúng ta gọi là đoạt mạng sống của nó thôi chứ còn loài nào cũng thế con người chúng ta muốn sống thì con vật cũng thế chân phật dạy là sát sinh thì cái nhân sát sinh thì thường sẽ đem lại cái quả báo là bệnh tật nhiều và đoản thọ đấy vì vậy cho nên thầy thường khuyến khích mọi người không sát sinh mọi người lên phóng sinh nhà lên phóng sinh ở đây thì trọng tâm nhất là chúng ta không được giết người, giết người là sát sinh nặng nhất, quả báo của giết người là nặng nhất đấy. Thế còn anh chị em là những người ở sống tại gia thì đúng là cái việc sát sinh là khó tránh. Và tất nhiên ở đây ấy, thưa với anh chị em là những cái con vật nhỏ, con tôm, con tép thì cái tội nó nhẹ. Chúng sinh thì Đức Phật chia ra là bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Nghe không? Bậc thượng như là Phật, Thánh, các vị Bồ Tát, Thánh Hiền rồi cha mẹ đấy là chúng sinh bậc thượng nha. bậc trung là con người chúng ta như này bậc hạ là những loài súc vật đấy thì sát sinh vào bậc trung với bậc thượng là quả báo rất nặng có thể là báo hiện tiền ngay thế còn những con bậc hạ con vật súc sinh thì nó nhẹ hơn và nó nhẹ hơn thì tất nhiên thầy biết là anh chị em chúng ta sống đời tại gia thì khó lắm khó tránh được cái việc này nhưng chúng ta tránh được những con vật lớn ấy, chừng nào tốt chừng đấy nha đấy anh chị em chắc nghe câu chuyện ở, ở làng thịt chó Nhật Tân rồi phải không? Đấy, bây giờ cả làng ấy là bị những cái quả báo và cái nghề là bị giải tán rồi. Ờ, những cái nhà trước đây là bán thịt chó nổi tiếng bây giờ cũng thế, thấy quả báo thì sợ không bán nữa rồi. Đấy. Thì chúng ta biết sát sinh nó có quả báo. Sát sinh nhiều là quả báo rất nặng. Những ai mà làm nghề lò mổ đấy là quả báo về sau rất nặng. Thầy cũng đã từng nghe những người ấy, những cái người mà làm nghề sát sinh ấy, ừ sau này đến lúc chết rất khổ. Có những người là phải mang cái chậu thau, mang con dao chọc tiết, đè vào bên cạnh xong rồi cầm dao cứ cứa nhẹ vào cổ này. Đấy. Thế rồi có người còn phải lấy cả cái những cái vạng ấy, vạng vào đầu, vạng thế này, đập vào đầu này thì mới chết được đấy. Rất sợ Thầy nghe các cụ kể những câu chuyện về nhân quả. Thế thì Phật dạy đấy, muốn mạnh khỏe và trường thọ thì cái nhân đầu tiên là không được sát sinh tránh đi bớt đi nghe không? không tự mình sát sinh không xui bảo người khác sát sinh và không thích thú hoan hỷ với việc sát sinh thưa các anh chị em nhá đấy là một cái nhân đấy chúng ta biết tại sao mà chúng ta nhiều bệnh tật tại sao mà chúng ta gặp tai nạn nhiều cái tai nạn của chúng ta đấy cũng là quả báo từ cái nghiệp sát sinh rất nhiều thưa các anh chị em nha cái tai nạn của chúng ta ừ, tại sao việt nam cũng là một trong những nước mà tỷ, tỷ lệ tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới đấy, là một trong những nước như thế và nó đều có cái nghiệp quả đấy nghiệp quả đấy chứ không phải không rồi phật lại dạy <clears throat> nếu mà mình đánh đập chúng sinh cũng thế sát sát hại rồi đánh đập và thì cũng sinh ra bị quả báo mình nhiều bệnh tật đánh đập trăng trói chúng sinh đấy thầy đi đường thầy nhìn thấy có nhiều vị mà chở những con bò những con lợn họ trói trên cái xe máy mà cám con bò to thế mà trói giật cánh chân cánh tay giật đầu nó vào trông rất là sợ rất là khổ mình bây giờ mà ví dụ mình hóa thân thành con bò thì mình phải xem cái tư thế mình thở làm sao được có phải không nó quặt cổ rồi chân tay như thế khổ lắm thưa đại chúng đó thì mình tư duy ra mình biết là con bò nó khổ lắm nó bức bối lắm nó uất ức lắm đó, mình cũng biết được từ đó mình sinh cái lòng thương mình không làm ác như thế nữa rồi phật dạy nếu mà chúng ta náo loạn cha mẹ khiến cho cha mẹ sinh buồn khổ chúng ta cũng sinh bệnh tật nha đây là cái bổn phận của người làm con làm con cái mà ờ, não loạn cha mẹ chúng ta làm cha mẹ buồn khổ do những hành vi do cái sự cái sống của mình ta sống hư hỏng buông thả và ta làm những việc xấu ác mang tai mang tiếng cho cha mẹ không làm cho cha mẹ được vinh dự được ờ, vui vì mình mà làm cho cha mẹ nhục vì mình khổ vì mình đau đớn vì mình thì mình sẽ bị quả báo nhiều bệnh tật và cũng bị đoàn thọ Đấy. rồi mình não loạn các bậc hiền thánh ở đây nói thầy nói não loạn các bậc hiền thánh là những người tu hành đấy chẳng hạn ta đến ta mắng chửi các sư tăng nghe không? hay là ta chia rẽ sư tăng kích bác nói xấu bôi nhọ vân vân gọi não loạn các bậc hiền thánh rồi cái nhân nữa chúng ta mà thấy cái người mình thù ghét ấy mình thấy họ mà bị bệnh họ bị tai nạn bị bệnh mình vui những người mình thù mình ghét nhé mà mình lại thấy họ bị tai nạn thấy họ bệnh tật mình lại vui thích đấy, thưa với anh chị em đấy cũng lại là một cái lý do để mình chiêu cảm cái quả báo là nhiều bệnh tật và đoàn thọ đấy thế chúng ta thấy nhân quả thì nó rất là rất là khó hiểu phải không người mình ghét người mình thù thì đúng là mình chỉ mong cho nó bị tai nạn cho nó chết sớm thôi thế nhưng mình khởi cái tâm như thế là mình là mình lại bị quả báo đấy và khi mà thấy họ bệnh tật họ tai nạn mình vui thích là mình cũng bị quả báo chính mình là bị quả báo đấy rồi khi thấy kẻ thù của mình họ mạnh khỏe họ hết bệnh mình không không thích mình không vui họ bệnh tật họ tai nạn thì mình vui mà thấy nghe thấy ồ thằng khỏe rồi dạ nó khỏe đi lại được rồi nó hết ung thư rồi thế mình lại khó chịu nghe không thế là mình cũng bị quả báo đấy rồi đối với cái người mình thù ghét ấy, mình cho thuốc ví dụ mình là thầy thuốc mình cho thuốc điều trị họ khiến cho họ không hết bệnh mà bệnh nặng thêm phải đấy ví dụ ở đây thầy nói thầy đã từng nghe câu chuyện ấy, có cô này là bác sĩ thế thì <clears throat> hôm thì cô khám bệnh thì hóa ra đúng là cái cô mà tình nhân của chồng đến khám bệnh cô này cô tình nhân thì này không biết cô này là vợ của tình nhân tức là của cái người tình của mình cho nên khám thì cô cái cô vợ này thì lại biết cô này là tình nhân của chồng nghe không đấy và cô đã cho thuốc trái với bệnh luôn và uống vào bệnh trầm trọng hơn này đấy đấy thưa đại chúng và sau đó thì chính cô bác sĩ này khi cô biết Phật pháp cô đến thú tội với thầy cô bạch với thầy đấy cô rất ăn năn ừ khi mà nghe thầy giảng thì cô biết thì cô về cũng thú tội <laughs> đấy là chính con đã làm việc ấy đấy ừ. không đấy thưa đại chúng thì phật dạy như thế cũng là nguyên nhân làm cho mình bệnh tật và đoàn thọ nhé đấy thế thì chúng ta tránh những cái này đi thì chúng ta sẽ được mạnh khỏe và trường thọ chúng ta làm ngược lại chúng ta không sát nhân hại vật mà chúng ta lại cứu người cứu vật à, chúng ta không não loạn cha mẹ mà ta lại hiếu thảo với cha mẹ chúng ta uh, không cầu mong điều ác đối đến với kẻ thù nghe không? mà đúng là kẻ thù mình ấy, thầy vẫn dạy của đại chúng nói là kẻ thù mình vẫn cầu mong cho họ sớm được tốt đẹp cho họ chuyển tâm để họ trở thành người tốt đẹp đấy cái, cái nhân văn của đạo phật mình là thế thưa đại chúng đấy, phật dạy chúng ta kẻ thù là ai thì cũng là người vì họ với mình có cái nội kết hoặc là từ kiếp trước hoặc có cái gì đó trong kiếp này có phải không mà nhiều khi chúng ta biết đang là bạn rất thân mà trở thành kẻ thù với nhau đang là bạn đấy mà trở thành thù trước đây là bạn mà sau trở thành thù thế thì tại sao chúng ta thấy nó chỉ là do khác nhau quan điểm hoặc là vì đấu tranh nhau một cái lợi ích nào đó thôi mà nhưng chúng ta buông bỏ chúng ta bỏ cái chấp trước ấy đi thì chúng ta sẽ không có cái tính hận thù nữa vì hận thù làm khổ chính mình trước đó cho nên phật dạy là đối với kẻ thù cũng thế đừng khởi tâm mong những điều ác độc những điều đau khổ đến với kẻ thù cái điều đó là tâm mình không tốt thế chúng ta thấy đức phật chưa đức phật dạy chúng ta hay như vậy đấy và đức phật biết rõ nhân quả mình khởi điều ác mong điều khổ đến với kẻ thù thì chính mình cũng bị đấy tại vì thưa này chúng cái chiều sâu nữa là phật dạy Tất cả chúng sinh trong vô số kiếp trước đã từng là cha mẹ, anh em quyến thuộc của nhau. Bây giờ kiếp này không phải là cha mẹ trong kiếp này, không phải anh em ruột thịt kiếp này. Nhiều khi kiếp này trở thành kẻ thù. Nhưng mà soi về cách đây năm kiếp, 10 kiếp trước có khi lại là ruột thịt của nhau đấy. Đấy, có khi là vợ chồng là anh em ruột thịt một nhà. Đó. Nhưng mà bây giờ kiếp này do luân hồi, luân hồi rồi thì không ai nhận ra nhau nữa, trở thành kẻ thù. Mà trở thành kẻ thù có khó gì đâu đại chúng, anh em ruột thịt nhiều khi chỉ một chút xích mích thôi mà thành thù nhau một chút hiểu lầm mà thành thù nhau đấy thế mà cái thù là đau khổ cho cả hai người chân phật dạy chúng ta phải hóa giải hận thù wow. lấy ân để báo oán chứ không lấy oán báo oán đó thì đây là cái thứ nhất phật dạy cách cho chúng ta tu tập để cho chúng ta có được sức khỏe và sống lâu sống trường thọ nha đấy này chúng rõ chưa rõ những cái điều này chưa nào nha cái phúc thứ hai phật dạy là để làm sao cho mình được giàu có nha giàu có ai cũng mong cho mình sẽ có tài sản sẽ giàu có Đấy. thế thì làm sao để mình được đây wow. chúng ta được đây thì phật dạy những cái làm những việc này thì sẽ bị quả báo nghèo khổ ít tài sản và làm trái lại thì chúng ta sẽ được sẽ có tài sản nha và ở đây làm là có tài sản một cách chính đáng nha chúng ta nhớ là làm để có tài sản chính đáng chứ không phải đi ăn trộm ăn cắp ăn trộm ăn cắp lừa đảo để có tài sản cũng có đấy nhưng cái tài sản đấy phật dạy gọi là tài sản phi nghĩa bất chính thì cái tài sản đấy không bao giờ nó bền nó ở với chúng ta anh chị em hiểu không mà phật dạy cái tài sản bất chính phi nghĩa đấy nó sẽ tìm đường nó ra đi gọi đội nón ra đi bằng bảy cách hoặc là bị tai nạn mà mất tài sản hoặc bị bệnh tật mà mất tài sản thứ hai thứ ba là bị nước lũ cuốn trôi mà mất tài sản thứ tư là lửa thiêu cháy mà mất tài sản thứ năm là con hư hỏng sinh con hư hỏng để phá tán tài sản Thứ sáu là bị trộm cướp nó lại đến trộm cắp lại của mình. Và thứ bảy là bị vua quan bây giờ gọi là nhà nước đấy, tịch biên, tịch thu tài sản. Đấy, nó sẽ ra đi. Đấy này chúng cứ ngẫm trong đời xem những ai mà chuyên là tích lũy tài sản bằng những cái điều phi pháp này, bằng trộm, bằng cắp, bằng lừa, gạt, bằng này khác, nghe không? Để có tài sản. Thì tài sản ấy không bền rồi nó đều sẽ ra đi. Ra đi bằng bảy cái con đường như vậy đấy, đại chúng. Thế thì bây giờ Phật dạy chúng ta phải sống như thế nào, phải tu dưỡng thế nào để chúng ta sẽ có tài sản, chúng ta không bị nghèo khổ. Nha. Đây Phật dạy thế này, nếu mà mình làm việc trộm cắp, đấy là cái nguyên nhân đầu tiên, một nguyên nhân rất căn bản khiến cho mình bị nghèo khổ. Nghe Tự mình ăn trộm, xui bảo người khác đi ăn trộm, thấy người ta ăn trộm được vui thích, ngợi khen. Nghe bao giờ cũng tự mình làm này nếu mình không làm mình xui người làm người ta làm được rồi mình khen khen ngợi người ta và ví dụ mình làm mẹ thấy con bảo con mình ấy, hàng xóm có ổ gà đấy mẹ mới đẻ đấy thế con sang con lấy về mẹ rán cho con ăn hay mẹ luộc cho con ăn nó sang nó bê được ổ trứng gà về khen con tôi giỏi quá <laughs> đấy là cái nhân mà mà nghèo đấy cái nhân đấy là không bao giờ có thể giàu được tự mình không làm nhưng mà xui xui người khác làm người ta làm xong rồi khen khen con mình ăn cắp giỏi nghe không? hay là thấy mấy người nó móc túi hay mình lại vỗ tay mình khen nghe không? thằng này nó trôm chỉa rất giỏi khen thế là mình cũng mất phước đấy là rồi mình sau này mình cũng sẽ bị bị nghèo đi vì cái câu khen đấy đấy cho nên thấy người ta trộm cắp mình phải không khen và mình phải quả phạt hoặc là mình phải mình phải thông báo cho mọi người để biết để đình chỉ dừng ngay cái việc trộm cắp của họ Đấy, tự mình mà trộm cắp thì quả báo chính mình phải nghèo khổ rồi. Nha. Anh chị em hiểu chưa nào? Nhá. Đấy cho nên cái nhân ăn trộm ăn cắp sẽ là nhân nghèo. Ừ. Đấy chúng ta biết. À, chúng ta phải tranh cái này. Ăn trộm ăn cắp không làm cho mình khá lên được. Nó cứ nó cứ, cứ hụt chỗ nọ rồi nó mất ở chỗ kia. Gọi là là là là là là, là. Ừ, được chỗ nọ mất chỗ kia. Rất là khổ. Đấy thế thì bây giờ thưa đại chúng là cuộc sống chúng ta mà đang khó khăn này nó rất dễ sinh cái tâm trộm cắp chứ người ta gọi là bần cùng dễ sinh đạo tặc là thế làm sao anh chị em giữ được cái chỗ này mình nghèo mà mình không trộm cắp nghèo mà mình mình liêm khiết nghèo cái đấy là cái đức quý đó. nghèo mà không trộm cắp mới là khó thường nghèo là hay hay trộm cắp lắm sinh tật xấu và Chúng ta làm ở xí nghiệp, làm ở cơ quan thì chúng ta cũng tính ăn trộm cái này, ăn trộm kia, nghe không? Văn phòng thì ăn trộm giấy bút, <laughs> gọi là thợ may ăn vải, thợ vẽ ăn hồ, nghĩa là <laughs> tính chuyện đủ thứ, nghe không? Bòn rút cái này, bòn rút cái kia, ừ, giấu vào túi rồi không được thì giấu cặp quần, chỗ nào cũng thế, nghe không? Ăn cắp, ăn bòn, nó rất là xấu. Và chúng ta không khá lên được từ cái tâm lý trộm cắp này đâu, vâng, thưa đại chúng. Đấy. người dân nhật tại sao họ giàu dân nhật là không có tính ăn cắp ăn trộm họ rất nghiêm túc Đấy, thầy nói bao nhiêu năm người dân nhật họ không có cái tật ăn trộm ăn cắp đâu đồ đạc xe cộ các thứ họ để ngoài đường không phải khóa cầm gì đâu Đấy. hàng họ bán ở ngoài phố này tự cân tự mình khách đến cân rồi tự trả tiền không có người đứng bán họ chỉ ghi giá về giá một cân táo là à, 5 đồng thế là cứ cân đủ một cân là lấy 5 đồng hai cân là, là tự bỏ vào và đến 10 đồng không có người đứng bán luôn đấy dân mình từ khi mà sang Nhật đến bây giờ thì mới sinh ra cái trộm cắp ở Nhật đấy cho nên nhiều cửa hàng ở Nhật họ sợ lắm họ viết cái biển báo là cảnh giác với người Việt Nam cái này là cái nhục đấy nhục cái lắm đấy đấy nó khổ cho nên người Việt Nam thì cái tật trộm cắp rất nhiều ăn cắp lớn thì có thể không nhiều nhưng mà ăn cắp nhỏ thì rất nhiều ăn cắp vặt quen rồi cho nên thầy mong tất cả đại chúng anh chị em ta trừ đi cái này cho mình trừ trong tâm mình trừ luôn mà đã không ăn cắp là đến ngọn cỏ cây kim mình cũng không lấy không cho là không lấy xin cho là thì lấy thoải mái không cho không lấy phải như thế và cái đức tính mà liêm khiết này nó rất là quý mình ở với một cái người mà liêm khiết thế mình rất tin tưởng và rất quý. Người ta liêm khiết, người ta ngay thật. Đại chúng thấy không? À, trong nhà mình mà thuê một vị ô xin mà vị này có tính tắt mắt, ăn cắp, mình rất là khổ, rất là mệt mà nó lại còn gian dối. Từ trộm cắp thì nó lại dối, gian dối. Đấy, cho nên cái người đã có tính trộm cắp thì nó sinh rất nhiều tật xấu. nha chúng ta trừ nó đi. Vì Phật dạy trộm cắp là nguyên nhân của nghèo khổ, là một trong những nguyên nhân dẫn đến nghèo khổ không có tài sản đâu. Đấy. Rồi gì nữa Phật dạy nếu mà mình bớt xén tài sản của cha mẹ và gọi là chiếm đoạt tài sản của hiền thánh cũng là nguyên nhân nghèo, nghèo khổ không có tài sản. Bớt xén tài sản của cha mẹ tức là mình về mình bòn rút tài sản của cha mẹ. Hiểu không? Đấy, Đáng nhẽ mình bổn phận làm con khi trưởng thành rồi là phải biết lo kiếm tiền để nuôi cha mẹ, biếu cha mẹ chứ. Đằng này lại toàn tính cách về để bòn rút của cha mẹ thôi, nghe không? Hay nói vui là nhất là mấy cô con gái đi lấy chồng rồi, nghe không? hay về bòn của cha rút của mẹ lắm. Không mấy khi mà con gái là cái bòn mà <laughs> thích về bòn của cha của mẹ. Về con gái này khéo nói, khéo lịnh, mẹ lại chiều, bố cũng chiều nên về là cứ bòn thôi như giờ dạo này bố già rồi bố đi xe máy không ờ, không an toàn hơn cái xe bố cho con <laughs> bây giờ cái tivi này bây giờ bố mẹ mắt kém thì xem không được nữa mà xem nó hại mắt lắm thôi cho con <laughs> đấy về bòn đúng không đấy thế là con gái là hay bòn cho nên ở đây phật dạy là không nên bòn rút tài sản của cha mẹ con cái khi đã trưởng thành là phải nghĩ cách báo hiếu cha mẹ nuôi dưỡng cha mẹ bù đắp cho cha mẹ Đấy thì mình mới có phúc để mà giàu có được. Cho nên Thầy đảm bảo những người con nào mà hiếu thảo, thương yêu cha mẹ, người ấy sẽ khá lên. Đấy là nhân quả của ta sẽ được, được, được, được khá lên, tài sản ta sẽ có. Cho người nào trí nghĩ bòn rút của cha mẹ không khá được đâu, thưa đại chúng. Nha. Rồi chiếm đoạt tài sản của hiền thánh, tức là chúng ta ví dụ ăn cắp của chùa triền, à, không phải không có đâu thưa đại chúng. Đấy, chùa mình những ngày lễ hội mà đông như này rất nhiều trộm cắp đến đây tính cách ăn trộm ăn cắp đó. họ lên tam bảo họ lên ban thờ họ rút tiền ở trên ban thờ đấy người ta cúng lên thế là nó rút tiền mà rút tiền thì có cách của nó khôn lắm thưa này chúng họ cũng có một tí tiền ở trong túi này này thế họ họ bỏ cái tiền nhỏ vào trong trong cái bát ấy xong họ lấy cái tờ tiền lớn à, trong bát thì có những người ta cúng trăm nghìn năm trăm nghìn có họ chỉ bỏ một nghìn vào thôi xong họ lấy lại thế xong ờ, nếu mà bị bắt thì bảo ôi cháu đổi tiền cháu đổi mấy đồng tiền lẻ đấy thầy đã chứng kiến những, trường, những chuyện ấy rồi dám lên chùa trước phật ăn cắp luôn không ngại gì cả những người như thế này thì làm sao mà khá lên được gọi là trộm cắp của hiền thánh thế rồi ở gần chùa thì rời tường phải không rời vách để lấn đất của chùa đều là trộm cắp hết đấy mà đáng nhẽ đến chùa người ta biết công đức vào người ta cúng vào chùa thì người ta được phước mình thì lại ăn cắp của thánh hiền là mình chết mà người ta gọi là của bụt mất một là đền mười không phải đền mười đền trăm luôn đó rất là nặng đấy nhé cho nên ai mà mà có cái tính trộm cắp thì phải chừa à, tính bòn rút của cha mẹ cũng phải chừa ừ. rồi một cái điều nữa là do cái tâm ganh ghét này khi thấy ai được lợi lộc mình khởi tâm khó chịu nhà gây khó dễ khi mà thấy à, chị thấy em người ta phát tài phát lộc người ta ăn nên làm ra thì mình khó chịu mình không thích rồi mình còn gây cản trở nghe không hay thấy thấy cô bạn của mình này chuẩn bị được thủ trưởng tăng lương thế là mình lên mình dèm pha với thủ trưởng con bé nó thế thôi chứ nó làm ăn nó mơ lắm thế nọ thế kia thế là để mà không được tăng lương nữa đấy tức là thấy người được lợi lộc mình dèm pha mình chê trách anh chị em hiểu không mình cũng sẽ bị mất phước mình sẽ không được khá lên không có tài sản rồi khi thấy ai làm việc phúc họ biết bố thí biết cúng dường mình cũng chê bai ví dụ hôm nay đi lễ thế này mọi người có người ta lên chùa người ta cúng dường bỏ vào hòm công đức mình lại ui giời toàn khoe của ví dụ thế mình chê bai mình không hoan hỉ mình thấy họ làm phúc họ bố thí cho người nghèo lại bảo thế nọ thế kia và ăn không đủ lại còn đi cho người nghèo mình chê người ta đáng nhẽ mình phải hoan hỉ người ta nghèo mà người ta còn biết bố thí cho người người nghèo hơn phải thì mình phải hoan hỉ vào đấy người ta biết hy sinh biết nhường cơm xẻ áo mình vui vẻ thì mình được phúc thế mà mình lại chê người ta gấm nhà mày ăn không đủ mày còn biết còn đi bố thí vớ vẩn ví dụ thế thế là mình mất phước nha đó thưa đại chúng cái chuyện là như vậy đấy thế rồi khi mình mà thấy người đời họ bị thiên tai bị những hoạn nạn mình không giúp đỡ không biết làm từ thiện mình lại mặc kệ mình không khởi tâm thương xót gì cả ví dụ như đất nước mình vừa rồi qua mấy cái mùa mưa hồi năm ngoái đấy mà mưa lũ ở mấy cái vùng tây bắc ấy, rất là khổ, mất hết tài sản, mất cả người cả của. Cho nên nhân dân các nơi thì dành dụng rồi làm từ thiện. Cái việc làm từ thiện rất tốt, cũng sinh ra phước báu cho mình. Mình mà không biết làm từ thiện, mình mặc kệ, thấy người ta bị hoạn nạn, mình cũng chả có một, một cái gì xót thương cả, là mình cũng bị bị mất phúc lành đấy, thưa đại chúng. Nha. Thế thì kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy những cái điều như thế để chúng ta biết cách tu làm sao cho mình có được phước báu để có của cải, có tài lộc. Chúng ta không ăn trộm ăn cắp mà chúng ta lại biết bố thí, biết cúng dường. Vào, chúng ta tùy hỷ hoan hỷ với những người biết bố thí, biết cúng dường. Chúng ta không bòn rút cha mẹ, chúng ta lại chu cấp nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, không bao giờ để cha mẹ thiếu thốn. Nhiều khi mình phải nhịn phần ăn của nhà mình, nhịn tiêu của mình để cho cha mẹ được đầy đủ đấy mới là người con tốt có hiếu mình không trộm cắp của tam bảo của thánh hiền mình lại biết cúng dường vào đấy nghe không thấy ai mà được lợi lộc mình hoan hỉ trợ duyên cho người ta người ta phấn đấu chính đáng mà người ta được lợi mình phải ủng hộ mình phải hoan hỉ mình đừng ganh ghét đó những cái tâm như thế sẽ khiến cho mình sẽ trở thành người có phước báu nha và mình sẽ được được của cải được tài sản giàu có đấy thì đấy là cái thứ hai phật dạy để cho mình có cái phúc báu về về giàu có tài sản và tài sản ý thì nó bền vững nó không bị mất hư hao bằng bảy cái con đường kia đó. cái phúc thứ ba phật dạy đó là gia đình hạnh phúc an vui thế thì ở đây phật nói là cái nguyên nhân mà để cho gia đình mình hay lục đục nó có những nguyên nhân ví dụ là mình ngoại tình à, mình sống mình không trung thủy mình đi mình ngoại tình nhé mà phật gọi là tà dâm đã có gia đình rồi đi ngoại tình không thủy chung với vợ với chồng đấy là một cái nhân rất xấu và cái nhân đấy thì dẫn đến gia đình không hạnh phúc là đúng rồi quả báo của cái người như thế kiếp sau á, nếu tái sinh được làm người thì sinh ra và lớn lên ấy, xây dựng gia đình thì gia đình không bao giờ hạnh phúc vợ chồng không bao giờ có thuận hòa không biết bàn bạc luôn luôn trái ý với nhau lục đục mâu thuẫn với nhau nó nó từ cái nhân mà mình không trung tình đấy mình không trung thủy mình đi ngoại tình nhá đấy rồi con cái nó cũng hư hỏng nữa từ cái việc ấy đấy cha mẹ mà không ra gì thì các con làm sao nó tốt được chúng ta hiểu rất dễ cái nhân quả rất rõ thôi phải không cha mẹ thương yêu wow, cha mẹ sống tốt con cái mới có cơ hội nó tốt được vì nó nhìn cha mẹ làm gương mà đấy, đấy giọt trước chảy đâu giọt sau chảy đó, đó đấy là nhân là quả đấy thế cho nên cái, cái thứ tư à, thứ ba này để mong cho mình được một gia đình hạnh phúc thì mỗi người phải tự mình trinh thuận sống với vợ với chồng phải thủy chung không có một tâm tư tình ý gì ngoài không có ý tưởng ngoại tình vào cả chồng và cả vợ. Nếu kiếp này chúng ta mà bị vào một cái người chồng, người vợ không tốt với mình thì mình biết là nhân kiếp trước mình cũng đã từng không tốt. Đấy, cho nên chúng ta sẽ bị cái quả báo như vậy. Nha. Đấy. Thì Phật dạy cho mình rất là rõ cái nhân và cái quả để chúng ta tránh đi. Cái thứ tư, Phật dạy cho mình làm sao mình được danh thơm, được tiếng tốt, được mọi người yêu quý. Nha ai cũng mong muốn mình mình có tài sản mình mạnh khỏe rồi nhưng mình làm sao phải được mọi người quý mình mọi người tin tưởng mình thì làm sao đấy à, ờ, chứ mình có hết mọi cái nhưng mọi người rất ghét không ai muốn gần không ai tin mình nữa thì sao thì phật dạy à cái này phải tu cái nhân đó là chân thật trong lời nói nghe không? lời nói việc làm mình phải đi đôi với nhau mình phải chân thật đấy, và không được dối trá lừa lọc người gian dảo lừa lọc dối trá là cái nhân mà gây ra rất nhiều những cái điều xấu là mọi người mất lòng tin với chính mình không tin tưởng mình đó một ờ, người một doanh nhân mà chuyên đi lừa đảo dối trá thì sau này sẽ còn ai hợp tác với mình nữa không ai hợp tác với mình à. cho nên cái nhân cái nhân gieo cái hạt nhân mà lừa đảo dối trá gian dối đấy là một cái nhân rất là khổ cái người nào mà kiếp này thường lừa đảo lường gạt dối trá mọi người thì cuộc đời người đó là bôn ba trôi nổi không bao giờ được ổn định cả không thành đạt được đâu đấy thưa đại chúng anh lừa ai thì lừa được một lần hai lần thôi chứ không thể lừa được mãi được không ai lừa được cả đời đâu đấy. mà quả báo nó sẽ đến với mình chính mình sẽ phải khổ đấy chính sự nghiệp của mình sẽ đổ vỡ do chính cái tính dối trá lừa đảo của mình cho nên mong làm sao mọi người sẽ xây dựng cuộc đời mình bằng sự chân thật. Nghe Sự chân thật quý lắm đấy thưa với anh chị em. Có phải không? Trong nhà vợ chồng chân thật với nhau, anh em bạn bè chân thật, chân thành với nhau rất quý. Bây giờ chúng ta hay nói dối lắm, nghe không? Và gọi là có thể nói dối trở thành thần đấy. Mà dối thành thần mà còn lừa dối nữa cơ, chứ không phải chỉ dối chơi. Cái đó rất nguy hiểm thưa đại chúng. Ừ à, thế giới có một số nước họ có cái ngày gọi là ngày nói dối họ quy định chỉ được một ngày <laughs> nói dối thôi cái cái tật nói dối của con người chúng ta có nó giống như thành bản tính ấy cho nên cái nước này người ta quy định thôi trong một năm có một ngày được nói dối ngày hôm ấy thoải mái nói dối cho hết đi còn đâu phải nói thật <laughs> đấy, đấy thế còn dân ta thì cũng thế nói dối ghê lắm à, hay nói dối thế thì trong cái nói dối này thì đức phật dạy bản chất ấy, nếu gốc mà nói dối vì lợi ích cá nhân của mình, vì ích kỷ, vì, vì ích kỷ mình mình gian dối thì điều đó là quả báo không tốt. Mình sẽ mất thanh danh, mất tín nhiệm, mất những cái điều mọi người yêu quý mình. Nhưng mà Đức Phật thì cho phép có những trường hợp được nói dối, thưa với anh chị em. Nghe không? Ví dụ mình nói dối để mình cứu người, cứu vật, nhá để cứu người, cứu vật hoặc nói dối để động viên an ủi cho người ta bớt đau khổ thì được. Đã. Thầy lấy ví dụ như là một bác sĩ mà khám bệnh, thấy bệnh nhân người ta bệnh rất nặng, ví dụ bảo ung thư giai đoạn cuối rồi. Mình thấy rõ rồi nhưng mà mình có thể nói dối. Vào, là bệnh của bác không có vấn đề gì, bác đừng lo nhé. Bác cứ về vui vẻ, sống vui vẻ, bồi dưỡng vào, vào thể dục, thể thao là hết bệnh đấy. Mình động viên người ta mặc dù biết người ta sắp chết rồi. Và đấy là mình nói dối nhưng nói dối thế là không có tội mà lại được phúc lành Đà. chứ còn mình mà nói thật nói toạc ra bố bác sắp chết rồi đấy à. <laughs> chúng ta thấy thế nào bệnh của bác sắp chết rồi rồi à. thì không tốt đấy cho nên cũng tùy không phải cái nói dối nào cũng xấu nhưng mà cái nói dối nào vì động cơ ích kỷ mà hại đến người đấy là xấu và quả báo chắc chắn là xấu không được tốt đẹp không được tốt đẹp mình sẽ mất uy tín mất danh dự mất niềm tin với mọi người không ai tin tưởng mình và người đã mất niềm tin thì không không ai người làm sao thành đạt được thưa đại chúng đấy. đấy ví dụ giống như thầy chẳng hạn nếu mà thầy mà dối trá mọi người làm sao mọi người đến đây làm sao mọi người đóng góp để thầy xây dựng được công trình chùa như thế này mình phải sống làm sao để mọi người có lòng tin với mình ta tin tưởng mình từ cái chân thành và chân thật của mình một người lãnh đạo thế phải có cái đức chân thành chân thật chứ người lãnh đạo mà chuyên dối trá người ta nhân viên ta phát hiện ra mình dối trá người ta sẽ chán mình ngay có phải không mình có thể dối cái này cái kia như thầy nói làm lợi ích cho người thì không sao nhưng mà mình lại dối bản chất mình dối trá lường gạt thì không ai cộng tác với mình được không ai muốn sống với mình cả người ta sẽ chán kể cả trong vợ chồng thế vợ chồng mà dối trá với nhau thì cũng sẽ không bền sẽ tan nát đấy cho nên thưa này chúng là cái đức chân thật chân thành vô cùng là quý và cần thiết lắm. Chúng ta phải dạy cho con cái của mình cũng thế, biết sống chân thật, nghe không? dạy cho các cháu từ bé phải sống chân thật thì mới quý nha. Đấy, chứ còn nếu mà cứ dạy khôn các cháu biết gian biết dối là chết đấy. Mà muốn dạy các cháu được thì chúng ta phải làm gương đấy, nghe không? Cẩn trọng từng chút từng lời nói đấy. Không con con cái bắt chiếc mình ngay. Và thưa đại chúng, cái người mà dối thành bản chất thì không giấu được ai đâu, rồi sẽ lộ ra. Đấy, cho nên chúng ta, người ta gọi là à, gọi là bao nhiêu cái dối trá không bằng một cái thật đâu. Đó. Sự thật tuy mất lòng nhưng mà lại là là rất là quý mà cái sự thật rất cần thiết nhá. Thì cái này Đức Phật dạy để được danh thơm tiếng tốt, để được một người yêu quý gần gũi mình thì không được gian dối không được lường gạt mọi người, ta nên sống chân thành, chân thật với nhau. Cái điều đó là điều nhân quả, phúc báo rõ ràng. Và cái phúc thứ năm gọi là phúc về trí tuệ. Đức Phật dạy làm sao để mình được trí tuệ? Thế thì Đức Phật này nói là như thế này thì sẽ bị mất trí tuệ này. Nếu người nào thường nghiện ngập bê tha thì sẽ mất trí tuệ. Nghiện rượu, à, nghiện ma túy đều là cái nhân làm mất mình mất trí tuệ rồi đam mê cờ bạc những cái nghiện mà nó không lành mạnh ấy, tôi với anh em nó đều làm mình tiêu hao trí tuệ mất đi Đó. nhà. cho nên phật dạy là đã là một cái người muốn cầu có trí tuệ thì phải chừa bỏ tất cả những cái tật xấu nghiện ngập ấy đi à, nghiện rượu này những cái chất mà làm cho mình mê man tâm trí và ma túy xì ke ma túy cờ bạc những cái đều không tốt đều ảnh hưởng đến mình và mất trí tuệ đấy đó và để chúng ta có trí tuệ nữa thì chúng ta phải tu thiền định à, nên tập tu thiền định à, anh em cũng thế cái pháp thiền bây giờ nó làm cái phương pháp rất phổ biến và à, phương tây người ta học thiền rất nhiều chúng ta nên học nhất là thiền của phật giáo thiền định tức là cái phương pháp chú tâm và lắng tâm Nghe không? Thì chúng ta cũng sẽ phát sinh trí tuệ. nhé. Đấy, chúng ta không nghiện ngập bê tha mà chúng ta biết tu tập thiền định. Mà muốn được thiền định thì chúng ta lại phải tốt những cái điều vừa nãy. Phật dạy là phải tu tốt những cái điều như vừa nãy Thầy nói thì tâm nó mới dễ thiền định. Chứ bây giờ một người mà đi giết người thì có ngồi thiền được không? Không ngồi thiền nổi. Một người đi ăn trộm không ngồi thiền được. Đó. Một người mà suốt ngày tơ tưởng lăng nhăng ngoại tình rất khó ngồi thiền nghe không không thiền định được thế cho nên là phải giữ được những cái giới đức những cái điều tốt đấy thì mới dễ thiền định được đại chúng nhé. cho nên đạo phật các thầy thì dạy con người ta là có giới đức thì mới có thiền định và không có giới đức không có thiền định không có thiền định thì không dễ sinh ra trí tuệ nghe không? tâm mình nó sẽ bị rối loạn bất an không thể có trí tuệ được thì kính thưa anh chị em Đức Phật như vậy đã dạy cho chúng ta những cái cách sống, cách rèn luyện tu dưỡng để làm sao mình có được năm cái phúc. Đó là sức khỏe và tuổi thọ, đó là giàu sang phú quý, đó là gia đình hạnh phúc an vui và và đó là được mọi người tín nhiệm, danh thơm tiếng tốt và được trí tuệ sáng suốt năm cái phúc này thầy thái minh nói nó giống như năm ngón tay của chúng ta đấy chúng ta cần là cần cả năm ngón tay chẳng ai muốn mình cụt đi mất một ngón tay nào đúng không bàn tay đủ năm ngón là bàn tay mà tốt đẹp nhất chứ mà cụt đi một ngón nào là mình thấy không tốt rồi bây giờ bảo tôi tôi chỉ tu um, bốn cái thôi không? còn một cái tôi không tu tôi ờ, vẫn cứ phải ăn trộm ăn cắp nghe không thế thì không được thì mình sẽ thì sao mình thiếu mất cái của cải rồi cứ trộm cắp thì mình có bốn cái phúc kia nhưng cái phúc về của cải mình không có cho nên cũng có những người rất khỏe rất sống lâu nhưng mà cực nghèo rất khổ anh chị em thấy không vì là không chịu tu cái phúc có của cải muốn có của cải thì phải đừng trộm cắp à, biết bố thí biết làm phúc cúng dường biết báo hiếu cha mẹ à, biết hoan hỉ với cái, những cái được lợi của mọi người Thế mình lại mình không tu cái đấy thì mình sẽ lại không có phúc nghe không hoặc là thôi tôi bây giờ tôi ờ, chỉ tu bốn cái kia còn cái mà gọi là việc mà gọi là sát sinh tôi không thể bỏ được nghe không à, không tu thế sau này những cái kia mình có hết nhưng mình lại bệnh tật nhiều và chết yểu nhà thì rõ giàu và cái gì cũng có hết mỗi cái là cứ ốm đau thôi không khỏe mạnh mà có khi lại chết yểu đó thế thì thưa với anh chị em là chúng ta rất cần đủ cả năm phút năm phúc báu ấy như năm ngón tay của chúng ta đừng để mất một cái phúc nào nha và đức phật là cái người dạy cho chúng ta cách sống cách rèn luyện để có được phúc báu thưa với anh chị em đạo phật không phải là một cái đạo mê tín đức phật không chỉ dạy chúng ta đến chùa cầu khấn không thưa anh chị em cầu khấn không không phải là được đâu hoàn toàn mà cầu khấn nó phải tùy theo cái phúc của mình cái duyên phúc của mình được thì mới được chứ không phải ai cầu khấn cũng được Thấy Đây, nếu Phật dạy, chúng ta sống đúng như những lời Phật dạy thế này, ai cũng biết tu những cái điều như thế này, thì người ấy cầu một câu là được ngay. Nghe không? Mình đã có phúc sẵn rồi thì cầu được ngay. Đấy. Giống như tiền mình đã gửi ngân hàng rồi thì mình ra chỉ nói với cô nhân viên ngân hàng là cho tôi lấy tiền, thế là cô phải xuất tiền cho mình. Có phải không? Đấy, phúc con có rồi, con tạo rất nhiều phúc rồi, con lên con xin Phật, thôi xin Phật cho con cái việc này cho nó được. Làm việc cái nó thành. Nghe không? Vì Phật, Phật giống như là nhân viên ngân hàng nên xuất cái phúc cho mình thôi. Không phải phúc của Phật cho mình được đâu. Phật cũng không cho phúc mình được. Phúc ấy của chính mình. Mình ăn, mình tiêu là vào đúng cái phúc của mình. À, chứ không ăn tiêu phân phúc của ai được đâu. Đấy. Đấy thì mình phải có phúc, thì có phúc phải tu như này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là hãy tu đi và hãy sống thật tốt, hãy rèn luyện mình để tích lũy phúc báu. Chính phúc báu ấy nó sẽ biến ra cho mình được những cái ước nguyện nó thành tựu còn không có phúc báu thì không thể thành tựu được thưa với anh chị em đó thì hôm nay thầy thái minh chia sẻ với anh chị em về cái chủ đề ngũ phúc lâm môn phải không? làm sao chúng ta có được ngũ phúc và ngũ phúc ấy đến với mình đương nhiên mình đã có phúc thì phúc sẽ đến cửa nhà mình Nghe mình chả cần cầu nó cũng sẽ đến nhé đấy là sự thật đấy thế và phải sống như thế nào phải trở thành người rèn luyện người tu dưỡng thì chúng ta mới có phúc báo. Một lần nữa, Thầy xin kính chúc tất cả anh chị em của các công ty, các Phật tử hôm nay cùng về chùa tham dự cái buổi ừ, nghe Pháp này. Anh em hiểu được cái ý nghĩa của ngũ phúc và làm sao để có được những cái phúc này chính là phải sự tu tập và rèn luyện của chúng ta, chính là sống như thế nào. Và đấy là rất thiết thực của Đạo Phật. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, không phải đạo Phật là những cái mê tín kỳ lạ gì cả đâu thưa anh chị em nha. Không phải là huyền hoặc gì mà Phật dạy gieo nhân thì sẽ gặt quả nhé. Không có sai bao giờ. Đấy, năm cái phúc này nhà Phật gọi là tu năm giới đức đấy. Năm cái giới đức thứ nhất là mình không sát sinh hại vật, thứ hai không ăn trộm ăn cắp, thứ ba không ngoại tình, và thứ tư không gian dối, thứ năm không bê tha nghiện ngập Đó. tu năm cái giới đức này thôi mà ta sẽ được năm cái phúc báu Đó. Thầy, thầy nói tóm lại nó thành giống như một bài thơ nó dễ hiểu nè thứ nhất không được sát sinh thứ hai gì hai không trộm cắp ba không dâm tà không ngoại tình đấy bốn không nói dối gian ngoa mà năm không nghiện ngập bê tha tối ngày rất là dễ tu năm cái điều này không phải là quá khó và anh chị em thực tập cho Thầy năm điều này, nhất khoát phúc báu, năm phúc sẽ đến với mình. Sẽ không phải đảo lộn ngược chữ phúc đâu, mà phúc cũng sẽ tự đến nhà mình. Nhé. thì tôi Thầy chúc cho tất cả anh chị em hôm nay về thăm lễ Chùa Ba Vàng sẽ đem được năm cái phúc về nhà mình và, và tương lai của mình sẽ thật là tốt đẹp, thật là sáng tươi. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng ạ, chúng con xin à, cảm điểm ân đức à, trên à, Sư Phụ đã ban bố cho đại chúng hôm nay một thời pháp về ngũ phúc lâm môn thì con thỉnh thầy à, thầy có thể bớt chút thời gian để à, cho đại chúng đây có những câu hỏi được không ạ à, vâng đại chúng mình có câu hỏi nào qua bài giảng vừa rồi cũng như trong cuộc sống có những câu hỏi gì mình khó khăn vướng mắt thì hôm nay à, chúng ta có thể thỉnh sư phụ để sư phụ dành ít thời gian giải đáp cho chúng ta không ạ à? chúng ta có câu hỏi chúng ta hãy đưa tay lên để các thầy chuyển mic xuống dạ à, mà thầy thì ở trên đây thì chúng con cũng có nhận được câu hỏi của khán giả đang à, xem trực qua kênh à, truyền thông à, của chùa. Con thỉnh Thầy Tùy Duyên trả lời giúp con ạ. Và chúng con à, xin được à, đặt câu hỏi với các Phật tử dưới đây ạ. À, chúng ta sẽ nghe à, sư phụ trả lời câu hỏi qua trang trực tuyến của chùa. Còn ở đây nếu chúng ta có câu hỏi chúng ta hãy đưa tay lên giúp thầy nhé. À, thầy Bảo Trực có đưa các câu hỏi của những khán giả người ta xem chương trình hôm nay trực tuyến đó về hôm nay trong buổi nói chuyện này thì thầy có chùa có phát trực tuyến à, mọi người theo dõi họ có chuyển câu hỏi về thì thầy xin à, đọc các câu hỏi nha và thầy sẽ tùy duyên trả lời có nick của bạn Thùy Dương Facebook bạn Thùy Dương hỏi rằng kính bạch thầy con thấy có những người sinh ra đã rất là may mắn, có đầy đủ mọi thứ, nhiều khi chỉ cần chỉ làm chơi thôi nhưng lại thành công tốt đẹp. Còn lại có những người sinh ra đã đen đủi làm đâu thất đó mặc dù họ đã rất chăm chỉ và cố gắng hết sức. Vậy kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi tại sao lại như thế? Con kính xin Thầy hoan hỷ trả lời giúp con, con chân thành cảm ơn Thầy. À, các bạn nghe rõ cái câu hỏi này chưa? Đấy, Tức là bạn Thùy Dương này bạn hỏi rằng là tại sao bạn thấy trong đời có người sinh ra là rất may mắn và rất sung sướng và cuộc đời của họ rất tốt đẹp, làm chơi chơi thôi mà lại gọi làm chơi mà ăn thật. Thế có người thì sinh ra thì đã bất hạnh từ nhỏ, lớn lên thì rất là lao khổ làm lụng mà vẫn không đủ, vẫn thiếu thốn, vẫn rất khổ. Thì đấy là tại sao? Thì thưa anh chị em, đây là một cái câu hỏi rất căn bản của Đạo Phật. Chúng ta thấy à, quả thật trong đời có những cái chuyện như thế này nghe không? có người sinh ra làm con vua cháu chúa sung sướng nhung lụa từ bé và sướng lớn lên cũng sướng nghe không? Đấy. thế có người sinh ra thì làm con ăn mày ăn xin rất khổ từ bé lang thang vào vâng, đầu đường xó chợ một đời lam lũ khổ cả đời có thế còn cũng có những người thì nửa đời trước thì thì khổ nửa đời sau thì sướng gọi là người có hậu đấy <laughs> nghe không thế có người thì nửa đời trước thì sướng nhưng nửa đời sau lại khổ gọi là không có hậu đấy. rất nhiều chuyện trên đời thế thì kính thưa anh chị em ấy, ở đây thầy thái minh xin giải thích thế này cái thân của chúng ta sinh ra kiếp này chịu ảnh hưởng của nghiệp báo từ tiền kiếp rất là nhiều nha đối với đạo phật thì chúng ta có kiếp trước và nhiều kiếp về trước của chính mình trước khi mình mà nhập vào thai mẹ đấy gọi là mình vào bụng mẹ là mình đã có một kiếp sống trước đó rồi à, chúng ta không ai nhớ được về kiếp trước cả ở đây thì thầy nói là cái trí nhớ của con người chúng ta kém lắm không phải ai cũng nhớ được như cụ lê quý đôn đâu nghe không? bây giờ thầy chỉ hỏi anh chị em là hồi bé mình tập lẫy thế nào tập bò tập đi thế nào mình chẳng ai nhớ cả thế thì hỏi làm sao lúc mình nằm trong bụng mẹ mình nằm ngược nằm xuôi có ai biết không không ai nhớ chả biết lúc ấy mình thế nào thế thì làm sao mà nhớ được sang tận kiếp trước lúc chưa vào bụng mẹ không nhớ nổi Thế chỉ có khi mà mình tu hành như thế nào đó mà nó khai trí, mở trí ra thì mình có thể thấy được kiếp trước. Đức Phật là thấy được vô số kiếp về trước. Nghe à, các bậc thánh nhân họ đều thấy được kiếp trước cả. Đấy. Thế thì thưa với anh chị em, chúng ta sinh ra kiếp này chịu ảnh hưởng của kiếp trước rất là nhiều. Kiếp trước chúng ta biết tu nhân tích đức, ví dụ làm những cái điều như Thầy vừa nói đấy, chúng ta sống đúng như lời Phật dạy, thì kiếp này chúng ta sinh ra tự nhiên, ta sinh ra được vào gia đình giàu có và ta lớn lên ta được rất nhiều điều may mắn tốt lành gọi là thọ hưởng phước báu từ kiếp trước. Hiểu không? Đấy, ta được thọ hưởng. Tự nhiên ta may mắn làm chơi ăn thật, tính đâu chúng đó. Cứ như chơi, cuộc đời nó rất nhàn nhã, nhẹ nhàng. Đấy. Thế còn nếu một kiếp trước ta không biết tu dưỡng, ta sống thì ác, xấu, à, thất nhân, thất đức, bất thiếu. Wow trộm cắp lường gạt thì kiếp này ta sinh ra thì sinh vảy vào gia đình nghèo khổ từ bé lớn lên thì cuộc đời lận đận long đong và vâng, gọi là làm mà có cái xe đạp rách cũng lại bị ăn cắp mất Đấy, người ta gọi là chó cắn áo rách mình đã khổ rồi lại còn bị ăn cắp lại lấy lại khổ ơi là khổ và không thành đạt cái gì cả cuộc đời đầy chướng ngại trông gai không có ai giúp đỡ là vì kiếp trước mình toàn làm việc ác thôi mình gây khổ cho mọi người nhiều quá thì kiếp này làm sao được ai giúp đỡ nào cho nên cuộc đời mình đau khổ đấy chúng ta bị ảnh hưởng của kiếp trước rất nhiều thế thì chúng ta làm sao đây nếu chúng ta bị những cái quả khổ như thế này thì ngay kiếp này nếu chúng ta có duyên có phước mà gặp được Phật pháp như hôm nay anh chị em đến chùa Ba Vàng gặp được thầy thầy nói để biết cái nguyên nhân thì ngay bây giờ tôi tự xét tôi đang khổ đây thì tôi phải làm thế nào tôi phải gắng tu dưỡng bắt đầu sống tốt thay đổi chính mình từ kiểm điểm mình à đúng rồi mình tính mình hay ăn trộm ăn cắp vặt thôi bỏ đi tính mình hay ừ, nói dối nói giá gian dảo bỏ đi nghe không tính mình coi như là hay lăng nhăng mà bỏ đi đấy bắt đầu sống tốt đi bắt đầu trở thành con người mới thì bắt đầu chúng ta sẽ thay đổi được cái quả báo của mình mình sẽ bớt đi đấy thưa với anh chị em từ câu chuyện thời đức phật thế có cái ông bà già này nghèo quá khổ quá điền mày hai vợ chồng chỉ có mỗi một cái khố thôi nghèo đến nỗi thế chồng ờ, đi ăn xin ấy, thì chồng đóng khố vợ ở nhà cửa chuồng đóng cái lều lại vợ đi ăn xin thì chồng ở nhà cửa chuồng <laughs> có mỗi cái khố đó thế thì ông bà đi rồi ông ông bà cũng mon men đến nghe khi mà nghe đức phật thuyết pháp thì ông biết là à mình nghèo như thế này mình khổ này là do kiếp trước mình keo kiệt bùn xỉn không biết giúp đỡ ai bố thí cúng dường làm phước cả do kiếp trước thế thế là ông về ông nghe được câu ông về ông tin lắm ông về ông bảo với vợ là thôi vợ chồng mình thì quá khổ rồi thôi thì đằng nào thì cũng chết hôm nay quyết định mình sẽ còn cái khổ này là cuối cùng mình sẽ cúng dường cái khổ này gặp sư thầy nào đi khất thực qua đây mình sẽ cúng dường thế thì hôm ấy là có ngày anan ngày đi khất thực, đi qua đúng cái lều của ông bà này. Thế là ông bà ở trong lều, ông bà quyết định mang cái, gửi cái khố ra cúng dường. Thế nhưng mà vì bây giờ mà, mà có mỗi khố thì không dám đi ra ngoài. Và ông đi ra ngoài thì, thì, thì chân chuồng không được. Cho nên là mà lại cúng dường ờ, tháo cái khố ra rồi. Cho nên ông bà đành phải đứng trong nhà lấy cái que buộc cái khố vào đầu cái que đưa ra ngoài cửa bạch với tôn giả là hôm nay vợ chồng con rất nghèo chúng con nhưng quyết định có cái khố duy nhất vợ chồng con xin cúng dường ngài cho chúng con không thể mà lõa lồ thân thể ra ngoài được chúng con đứng trong này thôi ngài thông cảm xin ngài nhận cho chúng con để chúng con tiêu được cái nhân nghèo khổ này đi thế là ngài a nan nhận cái khố của ông bà đấy Ngài mang cái khố về Ngài dâng lên cho Phật bảo con bạch với Phật này có cái ông bà này ăn mày nghèo lắm ông bà còn mỗi khố đây mà cũng xin công cúng dường hết Đấy, con thấy con không dám nhận cái khổ này, nó cả cái tâm của nhà, của ông bà ấy. Con cúng lên cho Phật, thế là Phật nhận cái khổ đấy. Thế khi Phật nhận cái khổ đấy thì ông vua Ba Tư Nặc, ông ở đứng ngay bên cạnh. Thế Phật bảo, thế trong nước của Đại Vương mà vẫn còn những người nghèo khổ đến thế này ư? Thế là ông vua mà thế hả Thế là ông liền lập tức ra lệnh cho quân lính về nhà là mang của cải, mang vải vóc các thứ đến biếu cho ông bà ăn mày này. Thế là ông bà tự nhiên là giàu lên lúc đầu ông bà thấy quân lính đến ông bà tưởng là quân lính đến bắt ông bà ấy và không à, chúng tôi được lệnh vua là mang của cải mang ờ, mang châu mang mang vải vóc mang vàng bạc đến biếu ông bà đấy. đấy do ông bà cúng cái khố đấy đấy thế thì phật bảo đấy do chỉ làm phúc một tí cúng cái khố thôi mà được phước báo ngay Nghe không? được tài sản đến luôn đấy thế thì ở đây cũng thế trong cuộc đời này nếu chúng ta đã nghèo khổ bất hạnh thì chúng ta phải tu tập nhé phải tu ngay những cái điều như lúc nãy Thầy Thái Minh nói đấy, nghe không? Phải tu ngay và sửa mình ngay, kiểm điểm bản thân mình và sửa mình ngay. Ở Chùa Ba Vàng của Thầy thì tối, tối nào cũng thế, chứ tăng chín rưỡi là phải ngồi ghi sổ kiểm tâm, lấy mỗi người một quyển sổ ra và kiểm điểm tâm mình. Ngày hôm nay mình đã làm điều gì lỗi lầm không? Ngày hôm nay mình có cãi nhau không? Ngày hôm nay mình có ăn tham không? Ngày hôm nay mình có lười biếng không? Tự kiểm điểm mình Đấy, thế thì anh chị em chúng ta cũng có thể áp dụng cái này. Mỗi ngày tự kiểm điểm mình. Đấy. Thầy Thái Minh thì nhớ ông ông cụ thân sinh ngày xưa bảo các con ấy, tối về ngủ trước khi ngủ phải vắt tay lên trán nghĩ kiểm lại xem hôm nay mình sống thế nào. Đó, cái đó rất là hay. Vì mình người ta gọi là buổi sáng thì mình rửa mặt, tối mình rửa lòng, nghe không? Kiểm điểm trong cái tâm mình hôm nay xấu tốt thế nào để mình sửa đi. Cái xấu mình phải sửa, mình phải làm, nghĩ ra cái tốt để mình làm thì cuộc đời mình nó sẽ tốt nha anh chị em phải nhớ đây là con đường duy nhất và chân chính để chuyển hóa số mệnh của mình cải thiện số mệnh của mình nếu mình kiếp này đang đau khổ và bất hạnh thì mình chỉ còn duy nhất con đường này thôi nha và chính nhân quả nghiệp báo nó khiến nên kiếp này sinh ra người thì thế này người thế kia kẻ sang người hèn kẻ xấu người đẹp kẻ giàu người khổ người nghèo là do nhân quả đấy thì chúng ta cũng phải dựa vào nhân quả để chúng ta chúng ta tu tập để chuyển hóa nhé thầy à, mong rằng bạn thùy dương cũng như tất cả người đây hiểu được cái đạo lý này để chúng ta chúng ta tu tập rồi có một nick bạn tên facebook tên là đỗ huệ hỏi rằng con kính thưa thầy chị dâu con hiện đang có thai ở tuần thứ 22. Chị dâu con đi siêu âm thì kết luận thai nhi bị dị tật ở não nếu sinh thai nhi thì em bé sẽ bị chậm phát triển cả về trí tuệ và thể lực. Bác sĩ khuyên gia đình nên bỏ thai đi. Anh chị con rất thương thai nhi này vì khó khăn lắm anh chị mới có được. Nhưng sinh ra thì đứa bé khổ mà anh chị cũng sẽ khổ. Thầy cho con hỏi anh chị con nên sinh hay nên bỏ thai? Và nhà con nên gieo nhân gì để có những đứa trẻ khỏe mạnh được sinh về gia đình con ạ? À, con đội ơn Thầy. Đây cũng là một câu chuyện mà rất nóng bây giờ có phải không à, chúng ta bây giờ thì à, nhà nước thì kế hoạch hóa gia đình không ai được đẻ nhiều con và một đến hai cháu thôi thế ngày xưa thì đẻ các cụ đẻ chín mười đứa con <clears throat> à, thầy biết nhà, nhà anh trịnh như cái cũng tám chín người con đúng không <laughs> Đấy. thầy có ông bác nhà thầy là đến 14 người con Đấy. thế nhưng mà đấy ngày xưa cứ con đàn cháu đống thì, thì nay tốt <laughs> nghe không bây giờ con một con hai thôi thì lại rất là vất vả Đó. thế cho nên ai thì cũng mong muốn con mình đẻ ra nó phải là sản phẩm thật tốt đúng không <laughs> phải là tốt vì có nhiều đâu ví dụ chín mười đứa con thì có đứa xấu thì cũng còn có đứa tốt trong đấy rồi nhưng bây giờ có hai đứa mà một đứa mà lại ấm ớ thì khổ quá cho nên ai cũng mong mình sẽ sinh ra được những đứa con tốt đẹp đấy là một cái nhu cầu rất chính đáng Thế bây giờ thì cái chuyện à, của bạn à, Đỗ Huệ, bạn nói là chị dâu bạn bây giờ mang thai, mà cái thai thì bác sĩ siêu âm khám thì bị dị tật ở não Và bác sĩ thì khuyên nên bỏ thai. Thì thưa đại chúng, quả thật đấy, mà đã 22 tuần, tức là cũng được mấy tháng nhỉ? năm tháng rồi, phải không? Gần năm tháng rồi, lớn rồi đấy. Đó, thì giờ bỏ cũng là vấn đề rất rất khó, rất rất vất vả Đấy. Thì thưa đại chúng, ờ, với ờ, bạn ấy hỏi Thầy thì Thầy sẽ chia sẻ như thế này. Đúng là như vậy. Cái đứa con đến với vợ chồng mình nó là nhân duyên nghiệp báo của cả gia đình nhà mình đấy. Nó là nhân duyên của vợ chồng, nhân duyên của gia đình, của dòng họ đấy. Chứ không phải chuyện không đâu. Chúng ta mà được sinh ra những đứa con lành lặn, tốt đẹp cũng là phước của cái gia đình ấy, của dòng họ ấy. Còn chúng ta phải sinh ra những đứa con tật nguyền là mình có khiếm khuyết về phước báu của hai vợ chồng, của gia đình nhà mình đấy, chứ không phải chuyện thường. Nghe không? Và chúng ta sẽ bị khổ. Đấy, chứ không phải cái chuyện là sinh con là cái chuyện mà đơn giản đâu. Đó. Cho nên Thầy thì thường khuyên tất cả những ai mà chuẩn bị sinh con phải chăm chỉ làm phước nhiều vào, sám hối nghiệp chướng nhiều vào, thì mới hy vọng sẽ có những đứa con tốt lành, có duyên lành nó về được với mình do phước báu của mình tăng lên. Mình bạc phước, mình kém khuyết về mặt nào đó. Ví dụ kiếp trước mình bất thiếu với cha mẹ, kiếp này mình sinh ra sẽ sinh ra những đứa con nó kém khuyết và nó sau này lớn lên nó bất thiếu với mình. Đó. Đấy nhân quả đấy thưa đại chúng. Thế thì bây giờ trường hợp như thế này nếu mà những trường hợp thai nhi dị tật mà gọi là trở thành quái thai bác sĩ người ta khuyên bỏ thì mình cũng nên bỏ vì đúng là cháu ra đời nó khổ và mình rất khổ. Tất nhiên Thầy nói là bỏ thì bỏ nhưng nghiệp của mình chưa hết đâu. Khi bỏ những cái thai này thì mình cũng sẽ có những cái nghiệp chướng vì nghiệp của mình mà. Mà mình bây giờ bỏ thì mình sẽ phải gánh một cái nghiệp khác. Gánh một cái khác nó cũng khổ, phải tương đương như cái việc mình nuôi đứa con này. Nghe không? Đứa con này nó tật nguyền, nó sinh ra và mình phải vất vả khổ với nó như nào. Bây giờ mình bỏ thai thì mình lại phải gánh một cái nghiệp khác cũng khổ tương đương như vậy đấy đó thế nhưng mà nhiều người thì sẽ chọn cách là bỏ thai nghe không? vì thấy đứa con nó khổ quá mình cũng không đành và ở đây thì thầy cũng nói thầy cũng đồng ý nếu bác sĩ người ta thấy thai nhi hoàn toàn dị tật tật nguyền nặng người ta khuyên bỏ thì mình cũng nên bỏ và sau đó mình phải tu tập thật nhiều để chuyển nghiệp của gia đình mình và hồi hướng phước báu cho cái vong thai đấy nhá thế thì ở chùa ba vàng thì đặc biệt thì có phương pháp thỉnh thần thức của vong linh nếu ai vào cái trường hợp mà thai nhi quái thai dị tật nặng mà bác sĩ khuyên bỏ và vợ chồng cũng đồng ý bỏ thì nên liên hệ với chùa để làm cái nghi lễ thỉnh thần thức tức là thỉnh cái vong linh ấy thỉnh cái tâm thức của nó thoát ra khi mà cái tâm thức nó thoát ra thì mình bỏ thai nó không có phạm thành cái tội sát sinh tội giết người vì lúc ấy nó chỉ là cục thịt thôi nhà gọi là thỉnh thần thức nó thoát ra đấy thế còn nếu không thỉnh thì chúng ta cũng thành là cái tội sát sinh đấy và chúng ta cũng thế đương nhiên cái nghiệp quả chúng ta vẫn phải gánh rồi cái nghiệp khổ chúng ta vẫn phải gánh dù là thỉnh thần thức cũng phải gánh nhưng mà cái tội sát sinh thì mình không mắc nha thì thần thức nó đã thoát ra ngoài rồi đấy nó chỉ còn là cái cục thịt thôi đấy thì thầy khuyên ở đây đối với bạn đỗ huệ thì nếu mà bác sĩ người ta đã kết luận là cái dị tật của não của cháu rất nặng và sinh ra cháu sẽ như thế này thế kia thì có thể theo lời bác sĩ để chúng ta thỉnh thần thức nhưng chúng ta liên hệ với chùa để thỉnh cái thần thức của cháu rồi mới bỏ thế còn nếu mà cái dị tật nó không lớn vào bác sĩ người ta trần đoán nào nó chỉ là cái dị tật vừa phải thì ở đây thầy khuyên hai vợ chồng của cái người chị này này bắt đầu về, cũng về chùa thỉnh oan gia trái chủ nghiệp chướng của vợ chồng với con để cho cháu nó được chuyển hóa ngay từ trong thai nó tiêu cái dị tật đi đi và ở chùa đã từng làm lễ và những trường hợp thế cũng có chuyển hóa rất tốt Đấy, khi mà cái thai nó còn nhỏ, chưa quá lớn, bị dị tật, nhiều gia đình sau khi về chùa tu tập làm lễ tác phước thì thai nhi nó trở lại được bình thường, nó tiêu cả dị tật đi. Đấy, thế thì cái này Thầy xin nói như vậy để cho bạn Đỗ Huệ biết và tư vấn cho chị và tùy gia đình quyết định. Nhá, nếu mà vẫn thiết tha để nuôi cháu à, và thấy cái dị tật nó không phải là quá lớn, quá nguy hiểm nhá, thì nên về chùa tu tập sám hối và các thầy hướng dẫn thỉnh oan gia trái chủ để mà giải những cái nghiệp cho cháu, cho thai nhi và cho vợ chồng thì thai nhi có thể nó sẽ chuyển hóa tốt. Đó. Thế còn nếu mà à, nghe lời bác sĩ mà phải bỏ thai thì cũng nên liên hệ với chùa để làm nghi thức thỉnh tâm linh nó ra cho thoát thai ra. Lúc ấy bỏ thì mình không có mắc cái tội sát sinh nhé rồi đấy đại chúng thấy nó câu chuyện cuộc đời đấy nó rất nhiều chuyện phức tạp khó lắm đấy những chuyện như này ai vào tình thế này cũng rất khó xử lý chứ không phải đơn giản đâu là cha là mẹ đấy có thai đến bốn năm tháng rồi cũng đau đớn lắm chứ không phải không dạ con uh, ờ, cảm tri ân trên thầy con bạch thầy là có ờ, chú ờ, của bên công ty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 Con Nam Mô A Di Đà Phật. con vâng ạ. Con kính lạy Cha Thiên, con kính lạy Mẹ Địa, vân vân bên dưới. Vâng, con xin hỏi là uh, như vậy có nội dung này có phù hợp không? Và con kính mong Thầy giúp cho chúng con có được một uh, cuốn khấn tại gia được uh, đúng chuẩn theo uh, đệ tử của Phật ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Con xin vâng. thành kính tri ân, con xin cảm ơn thầy. Đây à, thầy Bảo Trực có đưa thầy cái quyển này, quyển Nguyện cầu Phật mẫu địa cứu thế. Quyển này không phải là kinh Phật nhá. Đây là sách của ngoại đạo, không phải kinh Phật. Cho nên các chú nếu mà muốn theo đạo Phật thì không nên đọc những quyển này. Cái quyển Khấn Nguyện Tại Gia này cũng thế. Con lại à, cha thiên, lại mẹ địa đã là không phải đạo Phật rồi nha lại các đấng à, anh linh tối cao lại ừ, hội đồng tam bảo rồi lại gì đây ừ. cái này không phải cái này đều không phải là sách của nhà phật nhé ừ. các vị vay mượn những lời kinh phật các vị ghép vào đây chứ đây thật là không phải kinh phật nam mô mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh này cái này không phải rồi nha à, đấy cái này là của cái nhóm những người đi theo địa mẫu đức địa mẫu đấy. thế cái cái đền thờ địa mẫu thầy biết đền thờ này ở láng hạ hà nội ấy. Ừ. và và và à, cái này không phải là sách của phật họ mượn văn kinh của phật họ chấp nhặt vào đây đã không đúng nha thế thì anh chị em sẽ ờ, thỉnh ở chùa có những cái bài văn khấn đấy tí nữa sẽ qua các cái hiệu mà phát hành miễn phí đấy chúng ta đến đây chúng ta thỉnh những cái lời khấn nhé Nào. rồi tiếp theo dạ con à, xin phép thầy con à, thưa đại chúng là ờ, ngoài việc có thể qua bên à, phòng phát hành để thỉnh kinh những cái bài khấn mà chùa biên tập ấy, thì chúng ta có thể lên trang web của chùa uh, chùa vàng.com.vn này hoặc là trang của sư phụ là uh, thầy thích trúc thái minh.com này ở trên đấy là có đăng tải những cái bài văn khấn à, theo nghi thức Phật giáo để cho à, gia đình chúng ta có thể tu tập theo. À, xin cảm ơn sư phụ ạ. Nhá. Đấy thầy bảo trực có giới thiệu đấy đại chúng có thể tra vào mạng ấy, vào mạng internet vào cái trang chùa ba vàng.com.vn đánh chữ chùa vàng nó lên. Đấy là trong đấy các thầy có giới thiệu các bài văn khấn đầy đủ các ngày hoặc là vào cái trang thầy thích trúc thái minh facebook ấy, thầy thích trúc thái minh phải không à, chấm com đấy nhé thì cũng có những cái nội dung thầy đã đưa hết lên trên mạng rồi thì anh chị em có thể vào đấy để tìm hiểu rất dễ và thầy cũng khuyến khích anh chị em vào các cái trang đấy để nghe những cái bài thầy thuyết giảng ở trong đó có đầy đủ rất nhiều cái nội dung mà mình thắc mắc ấy. Dạ. Đây có một bạn à, Facebook, nick Facebook tên là Vân Kiều hỏi rằng con kính bạch Thầy, con được người ta nói là con có quý nhân phù trợ trợ giúp cho con nhiều thứ trong cuộc sống nên nhiều khi con cũng thấy yên tâm trong mọi công việc. Nhưng con bạch Thầy, con không biết điều đó có đúng hay không ạ? À? Con kính mong Thầy trả lời giúp con, con xin trên công đức trên Thầy. Đấy, chúng ta thường nói là người này có quý nhân phù trợ, số có quý nhân phù trợ, nghe không? Hay là người này số đào hoa hay người này thế nọ thế kia, nghe không? Thế thì à, quý nhân phù trợ nghĩa là gì? Quý nhân nghĩa là cái người quý, người tốt, phù trợ là giúp đỡ cho mình thế thì làm sao mình gieo cái nhân gì để kiếp này mình có được quý nhân phù trợ chắc chắn kiếp trước mình phải gieo cái nhân giúp đỡ mọi người mình phải giúp đỡ mọi người phải, biết bảo vệ che chở cho mọi người thì kiếp này chúng ta sẽ được người giúp đỡ Nhá, trước kiếp trước mình thường làm những việc tốt đẹp à, thì kiếp này cái, cái người đấy người ta tái sinh ra trở lại người ta sẽ tìm cách ta giúp mình đó thì thưa với đại chúng là để có quý nhân phù trợ nhất khoát mình phải trở thành một người tốt mới được nghe không? mình phải có những nghĩa cử tốt đẹp mình phải sống có nhân có nghĩa có thủy có chung à, đấy người ta gọi thế người ta gọi là là là là à, có đạo đức thì kiếp này ta mới hy vọng có người phù trợ cho mình đó kiếp trước mình giúp người kiếp này người ta tái sinh lại có người giúp mình nha đấy là nguyên nhân của cái việc người kiếp này được phù trợ. À, thế còn trong kiếp này ta, ta làm sao để có người phù trợ thì ngay kiếp này ta cũng phải bắt đầu biết sống tốt. Ta thường giúp đỡ mọi người, ta thường chia sẻ khó khăn và ờ, giúp đỡ với mọi người. Đó, thì chúng ta sẽ có người giúp đỡ. Đấy. Cũng giống như bản thân Thầy thế, Thầy thường giúp đỡ mọi người cho nên đến lúc Thầy cần, Thầy khó khăn là mọi người lại tự nhiên đến, rất là đông. À, đấy thì Thầy mới làm được công trình thế này anh chị em hiểu chưa nào con người mà sống gọi là một mình một mình chẳng bao giờ giúp đỡ ai không bao giờ chìa tay giúp đỡ ai không bao giờ hy sinh vì ai cả thì làm sao mà có được người giúp đỡ có được người tốt giúp cho mình nhé cho nên phật dạy để có được cái, cái quả là có quý nhân phù trợ thì mình phải gieo cái nhân mình thường xuyên biết giúp đỡ biết hy sinh vì mọi người sống vì mọi người biết lo lắng cho mọi người quan tâm đến mọi người yêu thương mọi người mình sẽ được giúp đỡ không có cái gì khác ngoài cái cái nhân này thế nha À, con bạch thầy vì à, thời gian của à, à, chúng ta cũng đã đã còn một câu này nữa chắc vâng, để thầy trả lời nữa thầy à. có bạn là tên là Nguyệt Hạnh hỏi thầy rằng kính bạch thầy con có đọc trên mạng nhiều thông tin về tướng phu thê nghĩa là hai người có tính cách tướng mạo hao hao giống nhau hoặc bù trừ cho nhau gọi là âm dương kết hợp. Con cũng gặp qua nhiều cặp vợ chồng có tướng phu thê, đa số họ sống khá hạnh phúc cả về tiền bạc lẫn của cải. Như vậy chúng ta nên tìm người có tướng phu thê với mình để lấy phải không ạ? Kính xin Thầy chỉ rõ cho con được hiểu, con xin cảm ơn Thầy. Quả thật đấy, bạn à, Nguyệt Hạnh này, bạn à, hỏi câu hỏi này, Thầy thấy cũng là một câu hỏi hay. Vì Thầy thấy ờ, có nhiều những cái tên, rồi nhiều những vợ chồng ờ, rất giống nhau, vợ chồng giống nhau như anh em ruột ạ <laughs> đi ra ngoài ta nghĩ là anh em ruột nghe Để, rồi những cái tên cũng rất là hay tên vợ tên chồng nhiều khi cũng giống như là rời sắp ấy vào ví dụ ở đây thầy nói vui thầy có một cô chú phật tử này, ờ, chồng thì tên là hạ mà vợ tên là thăng <laughs> giống như là ghép với nhau à, à, có người thì là à, tiến có người tên là nên đấy ví dụ thế à, Đấy, nhiều nhiều rất nhiều cái tên rất là lạ thế nhưng mà về mặt tướng ấy, ở đây bạn này bạn hỏi là về tướng phu thê tức là cái tướng hai người này là tướng vợ chồng giống nhau này hoặc là bổ khuyết cho nhau thế và thưa với này tất cả đại chúng anh chị em là cái chuyện vợ chồng là cả vấn đề rất lớn là cái nhân duyên rất lớn mới thành vợ thành chồng và phải có những cái duyên nợ với nhau đấy người ta gọi không duyên không nợ không dễ thành vợ thành chồng đâu đấy, chắc chắn nó phải có cái duyên cái nợ với nhau thế thì những cái cặp ấy mà vợ chồng có những cái nét giống nhau á thì do làm sao mà có cái tướng cái nét giống nhau là vì họ có nhiều kiếp làm những việc giống nhau nghĩ những việc như nhau chúng ta nhớ là tướng của chúng ta do gì sinh ra do tâm sinh ra gọi là tâm sinh ra tướng à, đó, tâm sinh ra tướng cho nên ấy, tâm mà có những cái nét giống nhau thì tướng nó sẽ sinh ra những nét giống nhau. Vậy nên cho nên những cặp vợ chồng mà có cái tướng tướng giống nhau, đường nét thao hao giống nhau là những người này đã đồng nghiệp với nhau về nhiều trong nhiều kiếp. Cho nên kiếp này họ làm vợ làm chồng thì đúng là họ sẽ có nhiều cái thuận với nhau, dễ bảo nhau, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, không choảng nhau. Nghe không? Và gia đình nó dễ thuần hòa, dễ yên vui hạnh phúc vì họ đã đồng nghiệp với nhau nhiều kiếp rồi mới có được như vậy đấy thưa với anh chị em nhé cho nên cái gọi là cái tướng phu thê thì nó có cái lý là như vậy nó đều là nhân quả và nghiệp hết đấy đó thế còn những cái người mà cái tướng nét nó khác nhau đối chọi nhau thì chúng ta cũng biết nó cũng phải là những cái nhân duyên mà đối chọi đấy nhé thế nhưng mà cũng có những cặp thì lại là bổ túc bổ túc cho nhau thế thì cái này nó đều nằm trong cái nhân quả cả phải wow. Thế tất nhiên đấy, ở đây bạn này bạn hỏi Thầy là có nên đi tìm những người có tướng phu thê giống mình không để mình cưới, mình yêu. Nhưng mà Thầy nói là nhiều khi tìm cái người giống giống mình ấy, chưa chắc họ đã yêu mình đâu. Vì họ chỉ có cái tướng giống thôi nhưng mà còn họ còn cái duyên nợ với người khác cơ, chưa hẳn đã có duyên nợ với mình. Đấy, cho nên ở đây thì không thể nhân như thế được. Mà Thầy nói là chúng ta phải ngay trong kiếp này, nếu chúng ta gặp duyên với ai, phải không? thì chúng ta phải tự tu, tự dưỡng, tự chuyển hóa mình làm sao cho hai người sẽ tương hợp với nhau đấy thì sẽ được tốt thôi chứ ta không thể đi chọn thế được đâu bảo ơi anh giống em quá thôi anh yêu em đi có nói thế được không <laughs> không phải ờ, đấy, không, không nói được đâu nhé cho nên là cái này thì là cái khó thì thầy nói là chúng ta nên thôi cái duyên kiếp này chúng ta gặp ai và nên duyên với ai thì ta cố gắng tu dưỡng mình, sửa mình để cho phù hợp với nhau hai người nó sẽ tốt và hai người bạn yêu nhau mà cùng biết tu thì thầy nói thì sẽ tốt thôi và cùng biết tu thì rồi sẽ dần dần hai người cũng có những cái nét giống nhau đó nha đấy thì thầy khuyên bạn người hạnh là nên như thế chứ đừng có đi chọn cái người giống tướng mình để mà đòi yêu mà người ta không yêu thì mình lại thất vọng nha rồi thế thầy xin dừng ở đây À, vâng ạ, chúng con xin cảm niệm Đức Trên Sư Phụ. Sau đây xin mời uh, chú Kiên, uh, Chủ tịch Công đoàn Công ty uh, Châu Giang sẽ đại diện cho toàn thể đại chúng có lời tri ân trên Sư Phụ. Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa Bạch Thầy Thái Minh Công ty Châu Giang và Chùa Ba Vàng là một nhân duyên Chính vì cái nhân duyên này, hôm nay đoàn của công ty trách nhiệm Mèo Châu Giang 517 anh chị em, cán bộ, công nhân, người lao động đến thăm Chùa Ba Vàng và rất vinh dự được Thầy Thái Minh truyền đạt chủ đề Ngũ Phúc Lâm Môn. Qua cái buổi truyền đạt này thì hy vọng anh chị em như vậy, cán bộ công nhân trong công ty sẽ hiểu thêm được nhiều vấn đề về Phật Pháp và cố gắng tu dưỡng theo như vậy những lời Thầy dặn. Thế và trước khi ngừng lời, rất là cảm ơn Thầy đã bớt chút thời gian để giảng như vậy là một cái chủ đề rất là hay cho anh chị em công nhân trong công ty chúng con. Và thay mặt anh chị em trong toàn công ty trách nhiệm Châu Giang. Chúc Thầy Thái Minh mạnh khỏe, sống lâu, giữ mãi được cái âm lượng trong sáng này để truyền đạt Phật Pháp với các Phật tử và với mọi người. Xin cảm ơn Thầy. À, vâng ạ, xin uh, không chỉ là công ty Châu Giang mà còn các công ty làm Phật tử cũng xin được cảm điểm ơn đức trên sư phụ. À, giờ đây à, chúng con xin à, thỉnh sư phụ à, hồi hướng công đức cho chúng con được ân công đức ạ. Mọi người cùng chắp tay với Thầy đọc bài hồi hướng nhé. Thầy đọc trước một câu xong mọi người đọc theo một câu nhé. Nguyện đem công đức này Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sinh Đệ tử và chúng sinh Đều chọn thành Phật Đạo Đều chọn thành Phật Đạo Rồi. À, con kính bạch trên sư phụ, thời khóa, giảng pháp đã viên mãn. À, chúng con thành kính cảm niệm ơn đức sư phụ.